kỳ rồi đó là tôi giảng chưa có hết cho nên bữa nay tôi tiếp nói là một chút ừ. tức là ờ, kỳ rồi tôi bài giảng tôi bắt đầu bằng hình ảnh cái đồng hồ á tôi nói cái đồng hồ nó cần phải có cái uh, um, um, để được nó phải luôn luôn có nhận được cái nguồn năng lượng nào đó thì nó mới chạy được còn không nó phải được lên dây có lên giới thiệu á thì nó mới chạy được ví dụ như là cái đồng hồ pin đồng hồ năng lượng mặt trời đồng hồ chạy bằng thân nhiệt thì nó phải có cái, nguồn năng lượng để nó mới có hoạt động vận hành thì cái tâm tu của một hành giả cũng vậy thì uh, mỗi ngày mình cũng phải lên dây dây cót đó thì nó mới có thể uh, vận hành hoạt động được ừ. thì cái lên dây cót cái này có nghĩa là mỗi ngày mình phải quan tâm đến năm quyền của mình năm quyền là năm lực ừ. tính tấn thì định tuệ mình xem coi năm cái đó mình bị thiếu một cái gì à, và cái cách bổ sung của nó này trong kinh kia rất rõ thì kỳ rồi tôi mới giảng tới phần định thì nó đủ hai tiếng ngồi rồi tôi ngưng thì hôm nay hôm nay chúng ta ờ, trở lại đó một chút để sang bài mới ừ. thì ờ, cái ờ, một trong những cái điều trong cái, khi mà cái, một trong năm quyền trong đó có định ấy, mấy phần kia tôi đã giảng rồi à, đang giảng phần định một người mà thiếu cái khả năng định tâm đó, thì phải biết đường mà trao dồi nó à, chứ không thôi thì cứ dậm chân ở chỗ cứ đi về đâu sẽ trong kinh nó cho mình những cái kinh nghiệm ừ, thứ nhất là phải học kỹ về các đề mục rồi tôi mới giảng tới đó nó hết giờ học kỹ về các đề mục là sao là các vị vào ở trong nếu mà các vị có khả năng đọc chú giải thì quá tuyệt vời còn không thì các vị vào ở trong uh, cái thanh định đạo mà tôi tính nói phần định nhưng mà không đọc luôn phần giới nữa thì nói gọn là thanh tịnh đạo thanh tịnh đạo có dạy kỹ cho mình cái cách mình chuẩn bị <coughs> để mà tu định tức là trước hết là phải trang nghiêm giới ừ. tức là người xuất gia hay là người tu sĩ thì phải trang nghiêm cái giới phẩm mà mình đã, đã, đã nhận nha ví dụ như là mình đã nhận ngũ giới mình đã nhận bát giới thập giới sa di giới thì kheo giới thì mình đã nhận cái giới nào cái giới nó phải sạch đó thì cái định nó mới phát triển tốt được nha đó là chuyện nhất à, chuyện thứ hai đó là phải học kỹ các đề mục thì trong đó dạy rất kỹ cái cách mình chuẩn bị một cái đề mục à, nó ra sao và cái khuynh hướng tâm lý nào thích hợp với cái loại đề mục nào này thí dụ ví dụ như cái người tánh sân à, thì họ thích hợp với cái đề mục nào rồi cái người tánh tham thì tham nó có chia ra nhiều trường hợp ví dụ như tham ở đây có nghĩa là ờ, người giàu tình cảm uh, bi dễ dàng bị gọi là xa ngại về tình cảm khác phái nó cũng là tham người thích ăn ngon mặc đẹp cũng là tham người thích gọi là ờ, chân diện yeah, thích trưng diện thích làm đẹp bản thân cũng là tham vậy ăn thích ăn ngon mặc đẹp cũng là tham thích trưng diện làm đẹp cũng là tham uh, thích thú trong tình cảm khác phái cũng là na cũng là tham đó nhiều lắm thích tích lũy tài sản ờ, vật chất cũng là tham đó thì ở mỗi cái trường hợp như vậy đó thì nó có cái đề mục nào thích hợp cho mình rồi bây giờ qua nói tới sân à, ờ, cái người tánh sân nhiều thì thích hợp với đề mục nào sân ở đây nó có nhiều trường hợp là cái tánh hay dễ dàng kết oán quan trái ừ. hay là sân ở đây là cái người mà ừ, dễ dàng bất mãn nhẹ bất mãn với cái đời sống chung quanh nắng ưa mưa không chịu ghét gió kỵ mù sương rồi côn trùng rồi con người rồi bụi bặm rồi ừ, nóng rồi lạnh nên là cứ quanh năm là tới họ cái gì cũng bực được hết có người thì bực họ ờ, bực mình với con người có trường hợp bực mình với sự vật với điều kiện với hoàn cảnh sống à, thì đó, cái sợi của điều là sân hết ừ. cái si cái si này cũng có nhiều yeah, ờ, si phóng vật hay là si hoài nghi yeah, ờ, si phóng vật là cái, nó cứ lăng tăng lăng tăng nó không tập trung được cái đầu cứ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện hết còn cái đó là si phóng vật còn cái si hoài nghi là cái hoang mang nghi hoặc về giáo lý cứ nghĩ chuyện này thắc mắc chuyện kia thắc mắc mà không chỉ chịu tìm thầy tìm bạn kinh sách để mà giải quyết cho nó rốt ráo ừ, sống nặng về những hoài nghi nghi hoặc liên hệ với tâm bảo đó. rồi ờ, người nặng về đức tin Nè, tức là đụng đâu tin đó thích tin lắm nghe ai nói cái gì có phước nghe nói ai bị à, nào chân tu vị nào có đặt thiền đặt đạo gì đó là mê lắm người sống nặng về đức tin ừ. Ờ, chẳng hạn như ờ, hôm qua có một người bên miếng điện người Việt Nam gửi tôi email ờ, nói rằng trên Paao có nhiều người là đã đắc tới bác định thì tôi đã đọc tôi đã, tôi đọc cái chỗ đó tôi, tôi, tôi, tôi khó chịu lắm là bởi vì tôi tự hỏi rằng cái bác định đó, nó vô hình vô tướng thí dụ như cái bằng bác sĩ đó, cái kiến thức bác sĩ người ta có thể kiểm chứng được à, rồi người ta mới mới có cái người là ký tên xác nhận vô trong cái bằng bác sĩ của mình à, bằng bác sĩ nào cũng có chữ ký hết đấy nhưng mà cái bác định đó, nó, nó vô hình vô tướng thì ai ai là người ai là người có cái thẩm quyền xác định nếu mà cái người đó là một người cư sĩ thì tình hình nó có nhẹ hơn một chút đó là có nghĩa là mình nói là ông A bà B xác nhận là tôi đặt định à, thì hỏi ông dựa vào đâu nó vậy ông cũng là người đắc thì, thì mình hỏi dựa vào đâu nó ông đã đắc bây giờ ông phải đắc ông mới xác định được tôi đắc chứ nhưng mà thôi đó là những cư sĩ nhưng mà bên tỳ kheo thì cũng được một ông tỳ kheo mà xác định người ta đắc cái này đắc cái kia đó nó kẹt lắm là bởi vì ông phải tự nhận ông đắc cái vị đó phải tự nhận là mình đắc rồi mình mới xác định là đắc chứ không? mà trong luật tỳ kheo đó thì một tỳ kheo mà có đắc thiệt á này đã không được phép nói ra cho người cư sĩ thì nói chi là mình không đắc mà mình lại đi tự nhận bằng cách này hay cách khác bằng gián tiếp hay trực tiếp bằng cách gián tiếp trực tiếp à, mà để cho người ta biết mình đắc mà đôi khi mình có đắc thì cái tội nó nặng lắm nó là một trong bốn cái đại trọng giới thì kheo mà nó là đại trọng giới thứ tư đó nha ừ. cho nên khi tôi nghe nói bên bạn ao mà mà mà có người đắc đắc bác định tức là bốn thiền vô sắc bốn thiền sắc bốn thiền vô sắc thì tôi tin chắc là cái đó không phải của ngài tạo vì ngài tôi có tiếp xúc với ngài và tôi có đọc ngài có đọc sách của ngài thì tôi nghĩ là ngài là người nguyên bác và rất cẩn trọng ngài không có ẩu như vậy đâu ngài không có ẩu chuyện mà xác nhận người này đắt người kia đắt tôi nghĩ là không tôi không tin gì đó như vậy thì ai ai là người đã rò rỉ cái thông tin đó ừ. mà cái người mà đức tin mạnh đó, thì mấy cái đó họ dễ bị sụp, sụp hố lắm yeah, nhớ nha thì thì ờ, tôi nói sơ qua thiên nhân nói về niềm tin thì tôi nói một chút về cái chuyện để ờ, nhớ đâu nói đó để bà con cẩn trọng cái đừng có ham nghe nó đắt là đắt kia mình phải tự hỏi mình ai là người có khả năng có thẩm quyền để xác nhận cái chuyện đó nhớ nha ừ. à, mà mình dễ tin quá rồi có trường hợp đó là có người hỏi nhiều cái tầm tầm tôi dịch là đảng tính gọi là bị tắt cả bị tắt cả trái ta có nghĩa là lăn xăng lăn xăng nó khác cái phóng vật cái vấn đề đó là không có chuyên chú vô cái gì hết còn người này họ có chuyên chú nhưng mà mỗi thứ một chút đó mỗi thứ một chút ai rủ đi làm phước cũng làm phước ai rủ thành thiền cũng thành thiền ai rủ đi từ thiện cũng từ thiện ai rủ đi ê, du lịch thì cũng đi du lịch nói chung là ai rủ thiện rủ ác gì cũng lăn xăng lăn xăng hết có chuyên chú nhưng mà nó không, có lâu thôi ừ, đó là gọi là tâm tầm đó là bản tính rồi còn cái tánh giác đó là cái người có trí thường xuyên tỉnh táo biết phân biệt cái gì nên và cái gì không nên đấy thì tổng cộng là sáu tánh tham sân si tầm tính giác thì mình phải um, uh, xem ở trong cái thanh định đạo trong đó cho biết là một khi ví dụ như người tánh tham nhiều thì họ có những đặc điểm gì trong sinh hoạt um, sân nhiều si nhiều vân vân rồi thì trong đó mắt nước cho mình trong đó nói rõ là nếu mà may mắn gặp được sư phụ là thánh hiền thì quá tuyệt vời còn nếu không thì tự mình cũng phải là ừ, nghiên cứu tìm hiểu trong kinh sách hoặc là qua thầy bạn để mà mình thấy rằng mình ờ, có thể thôi có thể thuộc về cái nhóm người nào khuynh hướng tâm lý mình là gì để mình có được cái đề mục thích hợp và cái đề mục có những đề mục à, móc ra xài liền ví dụ như là một hơi thở không à, đề mục bất tỉnh quán thì niệm về cái sự dơ bẩn của thân xác gọi là tu tập về tâm từ tu tập về ân đức tam bảo niệm phật niệm pháp niệm tăng là đó là móc ra xài liền nhưng nếu có những đề một mình phải chuẩn bị ví dụ như niệm đề một tử thi thì mình phải đi đến nơi nào có tử thi và mình cần có những chuẩn bị gì khi mà ngồi nhìn cái tử thi để mà tu rồi tu cái đề mục gọi là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng mình có những chuẩn bị gì nãy giờ tôi nói một dọc cho các vị thấy không phải dễ đâu nha Ờ, ờ, trong kinh nói là ông a bà b gì đó mà nghe đạo là đắc nghe pháp là đắc đạo liền hoặc là nhìn thấy nước chảy lá rơi ờ, lửa, ngọn lửa mà đắc liền tôi nói rõ nha họ là hạng người cỡ nào mình có được như người ta hay không và cái ông sư phụ mà dạy họ là ai đó, cho nên đừng có đem bị với người xưa cho nên mình mình cho mình đừng có thấy trong kinh ghi người ta không cần học gì người ta đắc cái mình cũng nghĩ thôi mình cũng khỏi học luôn đó, thì nó tôi, tôi can nha tôi can tôi can đừng có dạy dọn nghĩ như vậy đó. cho nên cái việc đầu tiên mà muốn trau dồi định là phải học kỹ ừ, học kỹ các cái đề mục thiền định đó, là vậy đó nó có tất cả là 40 cái đề mục như đất nước cửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không mình sang niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm trí niệm giới niệm tiên niệm bất tịnh niệm ờ, thở niệm ờ, vật thực ờ, niệm tử thi à, rất là nhiều tổng cộng lại rồi được các đề mục vô sắc nữa tổng cộng lại niệm tâm tư nữa tổng cộng là bốn chục nha à, bốn chục bốn vô sắc nè bốn vô lượng tâm là mười cá xí ná nè sáu tùy niệm nè không tổng cộng là bốn chục thì là là là là là, là, là, là phải học kỹ cái đó rồi cái tiếp theo nữa đó là cái trú xíu về thích hợp à, trú xíu về thích hợp chứ các vị mà nghĩ rằng là tu là tu tâm không có phải tu tứ không ở đâu tôi cũng tu được thì tôi xin lại các vị bỏ cái suy nghĩ đó đi nha cái bậc thượng thừa thượng căn đại trí hơn người ta chỉ cần đông tích tắc cái là người ta đặt rồi cho nên ta tu đâu cũng được hết trơn còn cỡ như mình đó, mà nói rằng tôi tu tâm không có màn tướng không thì có ngon đó, về nhà đó không? vô cái phòng nó con nít nhưng mà nó giỡn nó là rầm rầm rầm có tu được hay không một cái chỗ mà quá nóng quá lạnh cái chỗ quá ồn cái chỗ mà có cái nguy hiểm về thiên nhiên đất lỡ đá lỡ đất trôi nước ngập cũng không được mình phải tu chỗ nào mà mình hoàn toàn yên tâm về người về vật yên tâm về thực phẩm về khí hậu về điều kiện sinh hoạt nha kể ra thì nó hơi cầu kỳ nhưng mà sự thật đến như vậy à, thì tôi mới nói email của cái, cái cô mà bên miếng điện có gửi cô nói thực tế đó là nó không phải ai cũng chịu được ừ cái điều kiện sinh hoạt ở miếng điện không phải ai cũng chịu được cái thực phẩm miếng điện và cũng không ai chịu và chịu nổi được cái sự bất tiện trong cái ngôn ngữ à, mình nói cũng được à, nói cũng được tâm sự là nhờ vô cái người thông dịch và cái đó thì mình đi qua mình dự lễ mình đi chơi rồi giúp đỉnh chứ còn nếu mà mình ngày dài tháng trọng là kẹt lắm không phải dễ đâu cho bảo phải rất là thích hợp Đấy, cho nên muốn trao dồi cái định tâm là phải là học kỹ cái đề mục học kỹ về bản thân mình rồi có trú xứ tích hợp rồi chưa hết thầy bạn cũng phải tích hợp à, thầy bạn phải tích hợp và cuối cùng vẫn là cái ta đăng thí mút tập đà có nghĩa là phải chuyên tâm phải chuyên tâm dốc lòng dốc sức trao dồi cái định của mình mình phải định luôn luôn nhớ định của mình còn yếu định của mình còn non nhớ phải luôn luôn nhớ để mình trao dồi chứ còn mình biết mình thiếu mà mình làm lơ thì coi như xong không qua đó ghi danh ngồi thiền nhưng mà cái đầu mình cứ lo nghĩ nó diện ờ, ờ, trốn thiền viện ra ngoài chơi hoặc là đi làm phước cái là chỗ kia hoặc là ngồi thiền cứ trông cho hết ngày hết tháng để đi về xứ thì cái đó không có được không mình muốn trao cái gì là phải chuyên tâm cái đó mình muốn học giáo lý thì mình coi cái mình bị kẹt cái gì mình bị kẹt ờ, cái trong trí nhớ hay là cái sức hiểu của mình à, hoặc là mình thấy ông thầy nói nhanh quá ông thầy nói khó hiểu quá thì mình phải mau ra cho bằng được cái cái trục trặc nó nằm ở đâu rồi để mà mình kịp thời mình mình, mình gọi là khắc phục không mình chỉnh sửa ừ. tốt hơn và lần này là mình muốn học giỏi giáo lý mà mình không có màng đến cái diện trao dồi muốn thì có muốn thì không có màng nha muốn mình khỏe muốn mình cơ bắp nhưng mà không có màng đến chuyện làm sao mình cho nó khỏe cho nó có cơ bắp thì cái đó tôi chịu nha mình phải có cái cố tâm dốc sức dọc lòng không thì ở đây cũng vậy hành giả phải thường xuyên nghĩ về cái chỗ thiếu của mình cái chỗ cần chỉnh sửa cần khắc phục của mình à, thì cái đó gọi là cái điều kiện để hỗ trợ cho cái định tâm á à, và đặc biệt á, là muốn trao dồi trong tất cả các thiện pháp muốn trao dồi cái gì thì nên ở gần cái người mạnh cái đó và nên tránh cái người yếu cái đó nhớ nha cái này quan trọng lắm cái gì muốn trao dồi định đó là mình phải học kỹ về các đề mục học kỹ về cái cái khuynh hướng tâm lý của mình bởi vì tự học rồi hỏi thầy hỏi bạn hỏi kinh hỏi sách không rồi xong là tránh cái người mà thiếu định một là họ lăn xăng hai nữa là họ bàn ra mình cũng chết không bạn bàn ra mình cũng chết nó không cần thiết thì đó là mình cũng chết à, học kỹ rồi tiếp xúc với thầy thích hợp bạn thích hợp rồi trú xứ thích hợp không rồi cuối cùng nữa là sao ta tâm thường nghĩ nhiều về cái chuyện trao dồi cái định của mình thì đó là những điều kiện à, những cái điều kiện mà giúp cho gọi là cái định mình nó mạnh Đấy không rồi giờ mình tiếp qua cái tuệ cái trí đây là gì cái trí đây nó có nhiều lắm trí đây, đây, đây, đây, đây Ừ, phân tích bao la nói là trí có ba là văn tư tu trí ở đây là mình nói là có 73 trí trong vô ngại giải đạo trí của trí phạm trí thánh tùm lum nhiều lắm nhưng mà ở trong trường hợp này tôi chỉ nói gọn cái hai cái trí thôi đó là cái trí nhân quả và cái trí tam tướng cái trí nhân quả là phải sống chánh niệm phải dùng kiến thức giáo lý hai cái đó dùng kiến thức giáo lý và đời sống chánh niệm để thấy rằng mọi sự ở đời nó đều ờ, là vận hành trên cái nguyên tắc nhân quả không có cái gì tự nhiên mà có không? Ờ, cái gì nó cũng là ờ, có mặt từ cái sự tác động của vô số điều kiện và bản thân nó lại tiếp tục là điều kiện để tác động lên những thứ khác hỗ trợ những thứ khác không? Ờ, tác động lên những thứ khác để cho những thứ khác nó tốt hơn hoặc là nó bị lụng bại tổn giảm hạ, tiêu mất đi à, nó có hai thứ tác động tác động là giúp cho tốt hơn gọi là tác động vào những cái khác là bị ảnh hưởng xấu tiêu cực không? thì coi như tôi nhắc lại là mình cứ nhớ là mọi thứ ở đời này không có cái gì là tự có à, mọi thứ đều do các điều kiện mà có và bản thân nó lại tiếp tục là điều kiện để tác động lên cái khác à, và cái toàn bộ cuộc sống của mình nó chỉ là một cái dòng chảy à, của những giọt nước nhân quả ấy mà thôi ừ. nhớ cái này nha này là quan trọng đó là đời trí nhân quả mà tại sao mình phải thấy như vậy tại sao mình phải có cái nhận thức đó là bởi vì khi mình có cái cái cái cái cái cái, cái nhận thức là thường trực à, về cái nguyên tắc nhân quả của vạn hữu trong đó có mình thì mình có được nhiều cái lợi cái lợi thứ nhất là mình sẽ sống trách nhiệm hơn mỗi một cái suy nghĩ mỗi một cái động thái à, biểu hiện lớn nhỏ hay là một câu nói của mình à, cố ý hay vô tình đều có thể để lại một hậu quả ừ, nghiêm trọng nhớ cái đó cho nên mình sẽ sống có trách nhiệm hơn ừ. trí nhân quả đó. cái thứ hai khi mà mình à, là sống chánh niệm mình quan sát thấy mọi thứ do các nhân duyên điều kiện mà có thì mình mới có dịp mình thấy được cái lý vô ngã ừ, thấy được cái lý vô ngã thì ra cái này không phải là tôi mới là của tôi mà là nó là do các điều kiện đấy các điều kiện đấy khi nào đủ duyên đủ điều kiện thì cái này có mặt cái kia có mặt thiếu duyên thiếu điều kiện thì cái này không có mặt cái kia không có mặt à, giống như tôi nói hoài cái tiếng đàn đấy nó không có nằm trong ngón tay của người chơi đàn nó cũng không có nằm trong cái thùng đàn dây đàn phím đàn trục đàn nó mới nằm ở đâu hết mà khi những cái này mà nó kết hợp một cách hợp lý không thì nó mới bật ra tiếng đàn à, nhớ vậy thì cái đời sống của ông A bà B cái thân xác hình hài tâm lý tình cảm kiến thức kinh nghiệm uy tín lặp lặp lặp la toàn bộ những cái đó nó giống như là tiếng đàn vậy đó nó có được bằng cách là nó dựa vào vô số điều kiện thiếu đi một chút điều kiện thì nó cũng không có được một chút thôi một chút điều kiện thôi ví dụ như các vị nói với tôi các vị là người mẫu các vị là ca sĩ đúng không à, tiếng tâm rần rang đúng không một thái các vị kiếm được bạc tỷ tiền Việt Nam đúng không đúng đúng nhưng mà chỉ cần có một chút xíu sạn nó nằm ở trong trong trong trong trong, trong thận các vị thôi là đủ cho các vị đi ra máu rồi không có người thì nó nó nó nó, nó, nó to đùng mà nó ra máu có người nó chút xíu mà nó ra mà nó đau tới trời thì chỉ cần có một viên sỏi kiểu đó là quý vị có còn hát được hay không cả chiều nay các vị có đi khách quốc được hay không có đi biểu diễn thời trang được hay không có đi hát có đi tiệc tùng party được hay không tôi nghĩ không phải đi bệnh viện giải quyết rồi đó nha hoặc là bây giờ các vị đang lái xe trên đường với tốc độ là 200 km một giờ không mà bây giờ con mắt các vị bị bụi nó vô là các vị phải tắt vô lề chứ không thể nào lái xe mà vừa lái vừa nheo nheo nheo rất nguy hiểm không coi tắt được chỗ nào thì tắt còn không nữa thì cũng phải nếu mà đi trên freeway xa lộ cao tốc thì cũng phải là tấp vô trong cái cái cái làn đường nào an toàn rồi giảm tốc độ không phải tấp vô đó chứ không thể nào mà tiếp tục chạy cái làn ngoài cái lai cái lên ngoài với tốc độ như cũ được khiếp lắm một xíu bụi trong mắt thôi không? nhớ nha cho nên mọi thứ đều là do các điều kiện các nhân viên mà tạo nên này cho nên là trí đầu tiên là trí nhân quả trí hai là trí tâm tư trí tâm tứ rất là quan trọng không có được cái trí tâm tướng này đúng là cái trí tâm tướng nó là nó là một một khía cạnh của trí nhân quả nhưng mà phải nói riêng người ta mới thấy chứ còn cái không có nói riêng đó thì người ta bị nhòa đi ta tưởng nó là ta không thấy rõ cái, cái, cái mối quan hệ của nó chứ thật ra thật ra đối với một cái người chứng đạo á, thì trí nhân quả với trí tâm tướng nó là một nó đi chung không nhưng mà nó kẹt cái chỗ là bây giờ mình đối với người vào khu học đạo phải nói mình sẽ tách nó ra họ cho họ thấy bởi vì cái trí nhân quả khi không có Phật pháp người ta cũng có nhưng mà có một một phần có một phần có khi không có Phật ra đời thì cũng có người cũng có được trí nhân quả nhưng mà nó rất là hạn chế cái trí nhân quả mà khi không có Phật pháp nó không đủ để dẫn đến giác ngộ giải thoát nhớ nha nhiều lắm là nên họ chỉ biết tới cái mức độ như là nhân quả báo ứng thôi làm lành được quả vui làm ác bị quả khổ hoặc là họ biết nấu cơm thì phải nấu đúng cách thì cơm mới chín nếu không thì cơm bị sống cơm bị khét à, trồng cây phải trồng đúng cách thì không nếu mà sai cách thì cây nó nó chết rồi nó phát triển không được thì cánh trí nó cũng trí nhân quả đó nhưng mà nó không đủ để nó giải thoát Đấy. mà phải thấy được nên cái nhân quả ngay trong từng cái khoảnh khắc hiện hữu của thân tâm ni này đó để thấy là được cái lý vô ngã đó cái đó cái thấy nhân quả đó nó mới xài được mà cái khả năng này đấy là lý thuyết thôi nhà mới nói lý thuyết thôi đó thì phải có trong thời có Phật pháp đấy rồi, cái trí thứ hai là trí tam tướng có nghĩa là thấy rằng mọi thứ ở đời nó do duyên mà có đúng rồi nhưng mà cái thứ hai đó là có rồi phải mất mọi thứ nó phải tồn tại trên cái nguyên tắc vô thường cái sao nó đẩy lùi cái trước nó xóa sổ cái trước vạn vật không thể đứng yên mà tồn tại nhớ nha nó phải liên tục thay đổi nó phải luôn luôn tiếp nhận năng lượng và luôn luôn nó đi về phía trước nó tồn tại trong cái sự tự hủy nghe rất là mâu thuẫn nhưng đó là sự thật mọi thứ tồn tại trong cái sự tự hủy tự nó phải biến mất mọi thứ ở đời nó y chang như là cái cây nến vậy cây nến được làm ra để mà mình thắp đúng không chứ còn cái nến mà làm ra mà mà, mà cứ để trong trong trong, trong đem cất trong hộp hoài thì, thì nó không phải là lý do để người ta làm nến nến là làm ra để đốt không cái giá trị cái ý nghĩa cái tác dụng của cây nến nó chỉ phát huy hết cỡ khi nó được đem đi thắp sáng ừ. nó, nó được nhen vào đó một cái mồi lửa đấy nhưng mà có một cái chuyện phủ phàng đó là cái giá trị cái ý nghĩa cái tác dụng của ngọn của, của cái ngọn nến của cây nến nến đó, nó song hành với cái hành trình tự hủy của cây nến biết nói trong lưng có nghe kịp không ừ. có nghĩa là cây nến nó phải tồn tại trong cái cách tự hủy tự nghĩa là trong từng phút thì cái số sáp nó phải bị phải bị đốt phải bị tiêu thụ tiêu thụ không phải bị tiêu thụ ừ, và cái tác dụng của cây nến nó, nó chỉ được ờ, là thấy rõ qua từng giây, giây phút hao mòn của cây nến ừ cháy dần cháy dần cháy dần và đến một lúc mà không còn gì để cháy nữa thì cái cuộc đời của cái nến coi như chấm hết à, thì chúng ta cũng vậy chúng ta hiện hữu ở đời này theo cái cách gọi là tồn tại bằng cái hướng tự hủy tồn tại theo cái hướng tự hủy có nghĩa là uh, mỗi lúc mình phải già đi lục phủ ngũ tạng tâm can tỳ phế thận của mình đó là mỗi lúc nó phải bị mòn ngao bị già cõi cằn cõi đi à, để từ từ tiến về cõi chết đấy đó là kiểu sống của mình à, thì đó gọi là vô thường mà cái chuyện đó mình có muốn hay không không nó do nhân duyên thúc đẩy đó là vô ngã ở đây không có thằng tèo thằng tí nào làm gì hết mà do các duyên đấy do có cái duyên gọi là thiện nghiệp đời trước thì đời này đó mắt tay mũi lưỡi sức khỏe tiền bạc của tôi nó không giống cái thằng nghèo không? còn do cái ác nghiệp đời này tôi sinh ra nó thì mắt tai mũi lưỡi của tôi đời sống vật chất tâm thần tinh thần của tôi nó không được như cái thằng có phước Đấy. do cái tiền nghiệp quá khứ làm duyên không? À, cho nên bây giờ tôi phải sinh ra làm con heo à, con heo mà heo gì heo rừng hay là heo nha à, heo rừng thì tôi có thể sống hết tuổi rồi chết già ở một gốc rừng nào đó hay là tôi bị một con thú mạnh hơn nó tấn công đó, đó là cái kiếp số của một con heo rừng nhưng mà nó làm heo nhà thì sao à, heo nhà thì coi như là nó có hai hướng giải quyết một ừ, nó có hai cái trốn về cho một con heo nhà một là ta nuôi kiểu xé lẻ nuôi kiểu cá nhân à, có nghĩa là ta nuôi năm bà con gì đó là thấy nó đủ ký là nên kêu người ta bán rồi người ta đem về người ta giết bằng búa bằng chích điện bằng chọc tiết quyết gì đó còn cái kiểu nuôi mà nuôi nuôi công công nghiệp nuôi tập thể nuôi một lần mấy chục ngàn con thì cứ tầm tầm khoảng chừng ba bốn giờ sáng nghe người ta lùa tôi vô ở trong cái chỗ rồi đó bắt đầu tôi giết tập thể à, tức là đêm nào cũng có thể là đêm cuối của tôi hết ừ. cứ tầm tầm mà ba bốn giờ sáng nó lùa đi cho nên trong room này những người mà lười học giáo lý lười tu tập không lười làm phước công đức không thì cứ nhớ đến cái thân phận của con mấy cái con thú mà bị giết thịt tự nhiên nó tinh tấn không mình nghĩ đến cái cảnh mà mình thiếu trí thiếu phước không thiếu công đức chết rồi đi đâu không để y như đời sống mình bình thường vậy người nghèo thì về sống ở đâu gầm cầu không vỉa hè sớm ổ chuột đó là cái luật à, cái luật mà cái thằng có tiền để bọc điều không ngậm về vàng từ trong nôi thì sao ở villa biệt thự không đó là cái luật thì cái trục công cuộc sinh tử đi trang như vậy tắt thở rồi thì cái đứa mà nó có bước nó đi về đâu nó về cái cảnh trời người đấy. có đời sống còn chất ổn định ngon lành như ý đời sống tâm linh tinh thần à, thông tuệ à, có khả năng suy nghĩ phân biệt thiện ác tốt xấu nên và không nên còn không nó vô phước mình sinh xuống ống cống hầm cầu làm mẹ con mà lúc nhúc à, dưới còn không nó lên bờ à, lên bờ làm à, chim làm kệ làm à, chim làm thú làm trồn làm cá làm rắn làm rít này cọp beo vô cợi sư tử đó thì nó mới biết mùi không thì cái nguồn đoan là nghĩ đến cái chuyện mà mình làm con thú bị là giết thịt cũng ghét nghĩ cái cảnh mà cứ ba bốn giờ sáng cái nó lùa vô chỗ nào đó, nó giết tập thể để kịp thời cung ứng nguồn thịt tươi sống đấy, cho các thị trường à, mình nghĩ là mình cũng gán ngầm là như vậy không đấy rồi cái người có lòng lòng, lòng từ ấy, không đây tôi nói lại đây chút người có lòng từ thì thấy rằng nó là chỉ có đời sống của cái người khất thực á âm bác á không người ta cho gì ăn cái đấy thì mới không phân biệt trái mặn không nha yeah người có lòng từ thì họ ờ, thấy rằng chỉ có một trường hợp duy nhất ờ, đó là, là, là, là, là đi bác người ta cho gì ăn mấy bữa đó người ta cho một món mặn mà mình không ăn thì coi như là đói le lưỡi chiều xong về ngồi thiện không chưa kể tiểu đường rồi bầu tử huyết áp lâm mất mà không cho ăn là chiều ờ, chết dịch đó nhưng mà nếu mà mình có thể chọn lựa thí dụ như chùa có nhà bếp chùa có tiền chợ có người đi chợ mua về nấu nướng thì theo tôi nghĩ đó có lẽ đó thì ăn chay vẫn tốt hơn nhưng mà có một điều là ăn chay ở đây thuần túy là vì lòng đẩy đi chứ không phải ăn chay là vì một cái tính điều tôn giáo thì không được nhớ nha cho nó không ăn chay vì lòng đẩy bi là sao là mình vì sót cái cảnh mà mấy con thú mà cứ khuya khuya mà bị lùa đi đó à, mình nghĩ cái cảnh mình ớn quá thì mình không ăn ừ. với mình nghĩ mỗi lần mà tai nạn xe cộ cái xác người nó văng ra bên đường tại sao mình nhìn mình nữa mình sợ thấy tanh mà tại sao nó mình cầm cái miếng thịt heo thịt bò mình là không thấy sợ đó mình nghĩ tới cho nó mình cũng hạn chế cái, cái, cái sở thích ăn uống ờ, hạn chế nhu cầu nhu cầu mà ngon miệng nhu cầu khoái khẩu không ờ, cái nhu cầu phàm ăn à, để để làm chi để giảm bớt cái chủng tử à, phàm ăn tục uống cho đời sau đấy nhớ nha tôi nói là lần nữa tôi không có kêu gọi ăn chay nha à, nhưng mà tôi chỉ nói cái sự thật thôi à, chứ còn mình cái đám năm tông nó đè ra nó ném đá thấy bà nội luôn nha tôi nói chỉ có cái ông rất thật cái này ông là, ờ, là cái gì có để dùng ờ, còn riêng cái người mà có điều kiện trong lửa thì, thì nên linh động à, tránh được thì tránh nhưng mà dĩ nhiên không có cực đoan ví dụ như là ừ, bác sĩ kêu mình gọi là bổ sung dưỡng tố thì mình cũng bổ sung ừ, hoặc là nếu kẹt lắm thì mình có thể ăn canh lục tổ ờ, canh lục tổ là canh gì ờ, canh lục tổ là theo cái, cái, cái sử ờ, của thiền tông mới nói lục tổ huệ năng ấy, lục tổ có một thời gian dài sống ở trong rừng với đám thợ săn mà tổ ăn chay à, nhưng mà tổ thấy nấu nướng riêng là sao nấu không có điều kiện cho nên tổ mới hái rau rừng mới gỡ những cái nồi nồi nồi đồ ăn của của cái nồi thịt của của đám thợ săn đó tới lúc nấu chín xong rồi tổ mới dớt ra rồi tổ ăn à, cũng ăn chay nhưng mà ăn chay không có cực đoan có nghĩa là tôi gọi là canh lục tổ rồi vậy đó ừ, có nghĩa là chay ăn chay nhưng mà không có cực đoan ừ, thì ví dụ như các vị có thể ngại ăn cá ăn thịt đó, cầm miếng thịt cầm con cá lên thấy ngán mà thì mình có thể bổ sung bằng cách là mình mua cái xương về mình hầm lấy nước thôi à, mình hầm lấy nước rồi mình bỏ cà rốt khoai tây củ hành nấm tùm lum vô trong đó ờ, thì thì cũng có đủ dưỡng chất để mình sống mà tại sao tôi lại dành thời gian nói hơi nhiều cái chuyện này là bởi vì tương lai Galama mình là cũng đi theo đường hướng này Đấy. không có ăn chay nhưng mà à, ăn kiểu lục tổ ừ, vì mình tới mấy chục mạng mà mỗi ngày đem về 10 ờ, ký thịt 6 con gà đó thì mình tu trong 3 tuần đó thì coi như là mình cũng góp phần hỗ trợ thị trường sát sinh đúng không cho nên là tôi chủ trương đó là mình nhiều lắm mình chỉ mua xương mua da là về mình làm gì đó thôi dạ. rồi đó thì à, đó, có cái trí tuệ dạ, có cái trí tuệ trí đây gồm có hai đó là cái trí nhân quả và trí tam tướng nhớ nha thì cái trí tam tướng là hành giả thấy rằng là mọi thứ ở đời nó do cái gì ta à, nó do các điều kiện mà có mà có rồi phải mất thì các thứ nó đắp đổi cho nhau bằng cái cái sau nó lùa cái trước nó phủ nhận nó xóa nhòa cái trước để nó tồn tại đó gọi là vô thường và chính vì cái vô thường đó nó không nằm trong cái sự sắp đặt của ai hết thì đó là vô ngã còn khổ là cái gì khổ ở đây mình không thể hiểu được cái nghĩa là khó chịu của thân tâm nhớ nha cái gì hiểu lầm đó cái tưởng khổ trong tuệ quán đó là sự khó chịu nó bị cái khổ trong trong khổ mà là chỉ là sự khó chịu trong thanh tâm đó. sự đau đớn của thân xác hay là sự buồn khổ lo âu của tâm lý đó. thì cái đó mới là một phần ba cái khổ thôi khổ nó có ba mà à, sự có mặt của cái khó chịu sự có sự vắng mặt của cái dễ chịu và cái thứ ba là sự lệ thuộc các điều kiện mà có thì ba cái này cộng lên mới là mới là đủ cái chữ nghĩa khổ ở đây cho nên cái chữ khổ mà trong tiếng niệm xứ nó không có chỉ đơn giản là cái cảm giác khó chịu của thân tâm mà nó là bản chất bản cái bản chất bất toàn bất trắc bất trắc cái bản chất bất toàn bất trắc yeah. cái chữ đúc khá đây nó không có phải là là khó chịu mà nó có nghĩa là gì là không có trụ lâu được nó không có trụ lâu được nó không có trụ lâu được với đúc khá chữ đúng là là, là là là khó là khổ là xấu nha còn chữ khá đây đó, nó có nghĩa là là ờ, sự ờ, chỗ này nó phải hiểu là cái sự là sự tồn tại à, sự tồn tại chứ không phải là chịu đựng mà chỗ này phải hiểu là sự tồn tại chỉ đúng khác này có nghĩa là cái gì đó mà nó không thể trụ yên được nó luôn luôn ở trong tình trạng bất tình trạng bất trắc à, à bất trắc là lúc vậy lúc khác cho nên lúc khi định nghĩa như vậy thì mình thấy rằng khổ và vô thường không có rời nhau khổ và vô thường không có rời nhau và vô ngã cũng không rời được cái khổ và cái vô thường trong cái tam tướng hữu vi nhớ nha ừ, nhớ cái đó thì anh giả thấy được như vậy nó gọi là cái trí tuệ về tỉnh tam tướng thì có hai cái trí trí về nhân quả trí tam tướng cộng chung gọi là, là trí tuệ à, thì có hai cái trí này nè thì hành giả mới gọi là sống đời và hành đạo một cách là đúng đắn và với hai cái trí này nè thì hành giả trước mắt được an lạc và hiểu thấu được cuộc đời và nếu đủ duyên thì mới chứng thánh được bằng hai vị trí này mà muốn có hai vị trí này thì phải làm sao ta thì nó cũng phải cần đến những điều kiện này điều kiện thứ nhất siêng năng học hỏi trao dồi kiến thức bằng các hình thức à, su chi bu lý su đó là su na tí là là nghe chí nghĩa là chinh tê tí nghĩa là suy tư bú là quýt sạch tí có nghĩa là phải hỏi lý đây nghĩa là lít sạch tí có nghĩa là ghi chép Đấy, cái chuyện đầu tiên đó là phải trao dồi trí tuệ bằng các cái điều kiện đó ừ. có nghĩa là phải là lắng chịu khó lắng nghe suy tư tham vấn và ghi chép bởi vì mình không phải là bậc thượng thừa như ngày nay nghe là nhớ mà mình ở đầu mình lên là đúng ra cái sức nhớ mình không có tệ đâu mà tại mình chứa rác nhiều quá phải nói như vậy có nhiều bà con họ than với tôi nói sao con nhớ dở quá tôi có nói thế này tôi nói thưa anh chị cô bác với quý vị không có tệ đâu mà tại vì cái đầu của gì nó rác không à không cho nên nó không có còn chỗ trống để chứa cái khác cái họ không tin họ nói sư nói an ngủ chứ còn nhớ dở lắm không cho tôi nói không tôi hỏi cô nha cô có khả năng nhớ được cái chuyện mà của ba chục năm trước không nhớ chứ à, cô nhớ ở đó sớm cô là bên tay trái nhà cô có nhà bà tám phải không bên tay phải có nhà ông, ông tư đúng không bà tám có sáu người con đúng không rồi có một đứa chết yểu đúng không rồi một đứa thì lấy chồng nhật đúng không rồi rồi mấy hai đứa kêu về đi mỹ đúng không rồi nó nó có bao nhiêu con rồi con nó tên gì cô nhớ hết đúng không đúng con có khả năng đó rồi bên tay trái phải còn có ông tư đúng không rồi ông tư gia cảnh ông làm sao rồi ông có ba đời vợ đời vợ thứ hai ông là ờ, người quảng ngãi đời vợ ba ông là người bạc liêu đúng không rồi có họ tổng cộng có bao nhiêu đứa con của mấy dòng con ở mấy bà à, ông bà cô nhớ ông nó nhớ ờ, có thấy không đó. rồi bao nhiêu kiến thức của cô về ờ, nữ công gia chồng kinh nghiệm nấu canh chua kinh nghiệm xào mướp kinh nghiệm gọi là, là làm đồ chay làm đồ mặn làm mà là mắm thái kinh nghiệm làm mì căng rồi đó mày gọi là ờ, cô nhớ biết là bao nhiêu chuyện à, rồi bao nhiêu cái kỷ niệm buồn vui thời học sinh thời sinh viên rồi những cái lần vợ chồng gây gỗ hờn dỗi rồi bao nhiêu lần xịt bịch trong dòng ngõ gia tộc bao nhiêu cuộc gia biến quốc biến rồi nhớ hết đúng không đúng mà tại sao mà mấy cái đó cô nhớ mà bây giờ giáo lý cô không nhớ là vì cái đầu của cô nó rác không à Đúng không cái tủ của cô cô đựng toàn là đồ vẽ quần rách không à thì làm sao mà còn chỗ trống để mà cô chứa mấy cái đồ mà LV Gucci Chanel Prada Bulgari được cô muốn chứa mấy cái đó là cô phải dẹp cho bằng hết mấy cái đồ tào lao trong tủ không thì mình mới có chỗ trống để mà chứa cái khác à, thì các vị thế nào cũng hỏi tôi câu nó bây giờ nó lỡ đầy rồi sư ơi giờ phải làm sao có cách kể từ bây giờ đừng tiếp tục quan tâm đến những thứ không cần thiết nữa những thứ mới đó không đối với thứ mới đó những thứ mới tào lao mình đừng có tiếp tục quan tâm thứ hai và đối với những thứ cũ mà tào lao mỗi lần mình nhớ tới thì tự minh phải có cái gan đẩy nó qua một bên nhớ là tào lao chỉ niệm một câu chú đó thôi tào lao đẩy qua một bên tào lao đẩy qua một bên còn đằng này á, là cái đầu cứ muốn học giáo lý mà cứ ngồi suy nghĩ hoài nhớ chuyện Việt Nam mình đang ở nước ngoài nghĩ chuyện Việt Nam đang ở Việt Nam mình nghĩ chuyện làm ăn rồi chuyện buồn vui gây gỗ rồi ba cái vụ mà đầy tháng thôi nôi sinh nhật tân gia dỗ quải hôn quan tan tế trời cố ý cố ý đưa rác vào đầu thì đừng có trách sao trong đầu có toàn là phân người không người Văn Tú và Cụ Cơ nha đừng có trách nha cho nên cái chuyện đầu tiên muốn có trí tuệ là sao là phải trao dồi cái kiến thức theo những gì tôi vừa nói này giờ này thứ hai là cũng phải gần cũng phải gần cái người trí xa cái người mà thiếu trí ở gần cái người mà thiếu đó không một là nó nãy tôi nói một là nó bàn ra viết à, nó, nó, nó thấy mình học nó bàn viết rồi dẹp luôn cái đó nguy hiểm lắm nha cái thứ mà cái bên ờ, là nỉ non thỏ thẻ tôi thấy tầm thị tôi sợ thứ đó lắp thứ đó đọc hơn dịch sim đọc hơn dịch sim tin tôi đọc lắp cái thứ mà thỏ thẻ tôi thấy tầm thị suốt ngày nó lâu lâu nó đế ra câu lâu lâu nó đế một câu nó hốt cho mình than sang than chịu than là gọi như tiêu tùng luôn tiêu tùng tin tôi đi cái thứ mà nó không học thuốc bắc ngày nào mà khoái hốt thuốc cho người ta cái thứ tôi gặp hoài nó bàn ra bàn vô nó hốt sáng than trưa than Ờ, tối mình sắp ngủ nó đè ra nó hốt thang nữa nó nói cho mình làm cho mình nản chí anh hùng à, là riết và tiêu luôn nha cho nên muốn trao dồi cái gì thì tránh cho bằng được mấy cái thành phần mà nó mà nỉ non có thể tôi tí đồng tì ừ. rồi cái thứ mà mà mùi lan đó bạn lui đó ừ. rồi tiếp theo đó là phải chỗ ở à, các vị nói tôi bây giờ tôi lỡ có vợ có chồng rồi giờ thỏa cái đó thì ok vậy tôi thành kính phân ưu cùng an quý nha còn nếu mà các vị dốc lòng cầu đạo cầu giải thoát thì phải gọi là tự mình tìm cái cơ hội để mình, mình uh, dầu không giờ nhà nhưng mà cũng phải tìm cơ hội để mà gặp được gặp gỡ thầy bạn học thầy học nhóm sao đó chứ còn, và bây giờ mình có cái thế giới internet rồi này thế giới facebook thế giới của messenger messenger thế giới của message của viber của whatsapp à, thì cũng đã đó cũng là mình kiến tạo của thế giới để mà mình có thể lai like, vãng lui tới vào ra để mà học rồi thì à, trước hết là mình phải phải có cái, cái trao dồi như tôi mới vừa nói ông tôi mới nhắc lại đâu cái gì tự về tự nghe lại không thì tự đi chết được nghe rồi phải có thầy bạn thích hợp trú xíu thích hợp rồi cái gì nữa cái mà một cái điều kiện nghe rất là kỳ đó là thân thể vật dụng mà trú xứ phải luôn ngăn nắp sạch sẽ nghe rất là kỳ đúng không nhưng mà trong kinh ghi như vậy không? thân thể vật dụng và trú xứ trú xứ là chỗ ở đó phải luôn sạch sẽ là ngăn nắp bởi vì nó bề bộn quá thì rất là khó đương nhiên dĩ nhiên trong room này thế nào cũng có những vị săn quần săn áo nhảy vô à, leo lên bàn cãi với tôi nói tôi không đồng ý bởi vì có nhiều cái thằng có thông minh mà nó rất là bà bề bộn xin thưa nó khác mình khác bởi vì thông minh cỡ nó nó có quyền không mặc áo quần nó được quyền nó ăn dơ ăn bẩn ngoài cầu miễn là nó thông minh cái chuyện chuyện của nó nha còn cái đầu của mình nó là rác không thì mình phải chấp nhận những nguyên tắc thường thức nhớ nha chứ đừng có mà đem mấy cái trường hợp đặc biệt ra nói cái thằng đó rồi ôi mấy bác học và mấy nhà học giả là bề bộn tại sao thông minh dạ thưa đừng có đem so mình với họ mình có được bằng cái móng chân của họ hay không thứ hai cái này mới quan trọng thứ hai là chính vì họ quá bận tâm đến những đề tài suy tư cho nên họ mới bẩn còn mình đó mình có cái gì để bận suy tư hay không mà mình bẩn là coi như mình lúa luôn lúa là lúa lú luôn nha làm ơn nhớ cái này nha người ta dơ là vì người ta đang bận người ta đang có quá nhiều cái đề tài suy tư thế là người ta mới bị bề bộn và bê bối bụi bặm còn mình cái đầu mình có cái gì để mà mà mà, mà suy tư không không mà mình chỉ bắt trước người ta dơ đó thì coi như thấy bà nậu rồi nha mình làm ơn thông minh gì một chút làm con người một chút chứ đừng có mà bắt trước một cách ngu sự ờ, thiếu trí bốn chân như vậy ừ. thì cho nên trong kinh nói rất rõ là cái cơ thể vật dụng cơ thể là quý vị hiểu rồi không mặt mũi thân sáng mà thường xuyên tắm rửa vật dụng là chăn đệm mùng mền à, tô nồi chén đĩa ghế bàn giường chấm không phải sạch và mà sạch không chưa đủ phải ngăn nắp nữa gọn gàng nhất như có thể để sạch sẽ à, như vậy thì vật dụng à, thân xác và trú xứ phải gọn gàng ngăn nắp thì cái trí nó mới lên nổi Đấy. vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng tới nội tâm tin thôi đi còn nếu ai đó trong room này lén lén nghĩ rằng tôi dơ mà tôi vẫn thông minh thì cho địa chỉ tôi đợi tôi lại nha chỉ còn tôi làm nó được cái phòng của tôi mà tôi sáng của vậy mà tôi chưa có dọn giường đó là tôi không có chịu nổi còn không nữa có cách bữa nào tôi lười quá là tôi phải đóng cái phòng lại tôi không có nhìn tới nó nữa tôi nói rõ nha tôi phải đóng cái phòng tôi lại yeah. Dạ, tôi không nhìn tới cái đống bề bộ còn nếu mà lỡ mà nhà tôi bài nhiều quá mà tôi cần viết lách thì tôi phải kiếm được cái góc nào đó mà không có đồ đạc tôi con mắt tôi nhìn ngay chốc cái góc đó thôi tôi mới viết bài được quý vị có biết không chứ hạn như hiện giờ này, cái bàn tôi đang giảng này, nó tụm lum đồ thì sao ta tôi phải đi lùa nó là một góc tôi che hay cú cức tôi mới giảng được quý vị có biết đâu chứ tôi đang giảng cho quý vị đó là mà tôi nhìn nó đầy hết tôi chịu không có nổi còn cuối cùng mà, mà tôi chịu không có điều kiện thì tôi đành phải nhắm mắt à, nhắm mắt mà nhất là ngày xưa khi mà tôi còn giảng tên botox là tôi phải nhắm mắt là vì hai lý do một là tôi nhắm mắt tôi mới tập trung được thứ hai là tôi tránh nhìn mấy cái mà chat bằng bị tầm bạ là, là, là, là mang nội dung là thuốc nổ uh, sát thương à, tôi không muốn bật phân tâm chia trí nha cho nên là làm gì làm mình phải có một cái góc riêng trong cái tâm tư tưởng của mình trong cảm xúc của mình thì mình mới có thể phát huy được cái cái cái cái cái, cái, cái là, là cái, cái năng lượng à, tinh thần như mình muốn còn không khó à, nhớ cái đó à, cho nên là muốn có trí huệ là chuyện đầu tiên là phải trao dồi cái kiến thức đạo à. ở đây có một cái mặt đơn nhỏ nhỏ mà tôi cũng ngại không dám nói nói ra thì nó, nó, nó hư bộ hư đường hết mà cái này mình lỡ mình muốn nói bây giờ mình lỡ la làng nên nó cũng kỳ mà thế nào cũng bị trúng chửi đó là học ở đây là là đúng là tập trung giáo lý nhưng mà tôi muốn nói nhỏ cho là kiến thức bách khoa của mình nó nhiều vẫn tốt hơn là cái người mà biết đặt cái gì cũng không biết không biết đặt dốt đặt à, không muốn nghe không muốn học ừ. cái kiến thức bách khoa của mình đương nhiên là là nói gì đó rất là nguy hiểm là bởi vì quý vị nghe như vậy quý vị nói ờ đúng rồi ông nói vậy thôi giờ một ngày mình chia ra một nửa học giáo lý một nửa là lên mạng đọc tầm bậy tầm bạ thì cái đó tôi tôi, kể, cản ông nó không nên mình nên dành hết thời gian để học cái gì mà chỉ có trong cái thời giáo pháp đức phật à, chứ còn mà những cái thứ tào lao đó không có phật mình cũng có thể học được với bao nhiêu cái thầy bà không, bè bạn ừ, cho nên mình ưu tiên ờ, nên tập trung học giáo lý nhưng có một điều là do cái phước duyên mỗi người mỗi khác đây cho nên có vị thì cũng ham kiến thức bách khoa lắm à, nhưng mà nếu mà mình phải chia thời gian chia trí cho kiến thức đời á, thì mình mất đi cái thời gian học đạo đó, nó khổ như vậy đó còn thứ hai đó còn nếu mà mình tập trung lo cho đạo thì mình bị mất rất là nhiều cái kiến thức đời có những cái khoảng trống mà tôi cho là rất quan trọng có những cái kiến thức đời nhưng mà nó rất là quan trọng nó có cái tác dụng gọi là hỗ trợ cho cái kiến thức Phật pháp nhưng mà các vị hỏi tôi vậy phải làm sao thì tôi phải nói cái đó là do duyên nghiệp để có những người họ không mất nhiều lắm thời gian cho kiến thức đời họ chỉ liếc qua họ nhớ họ liếc qua họ nhớ liếc qua họ nhớ không xài nhiều thời gian cho nó họ chỉ thấy một buổi sáng thì họ hoặc một ngày họ chỉ bỏ ra chỉ nửa tiếng một tiếng họ đọc sơ trên mạng cái họ có mà ngộ lắm họ biết cái gì thật sự cần họ biết cái gì cần họ chỉ liếc vào các bạn nhớ họ chỉ lấy cái gì tinh hoa cốt lõi trong đó thôi chỉ đầu tiên là biết cái gì cần và thứ hai nữa là chỉ rút cái, cái, cái gì rút cái cần nhất trong cái cần thiết nhớ nha rút ra lấy cái cần thiết cần nhất trong cái cần thiết rồi bỏ còn phần thời gian còn lại là toàn phần nó dành cho kiến thức đạo đấy chứ còn mà nó mình ừ, chỉ chuyên về đạo mà mình mù tích về chuyện thế gian cũng khó vậy có những khi đó. Cái, cái, cái, cái kiến thức về Phật pháp mình nó được hỗ trợ nó được vung vén bằng kiến thức đời có rất là nhiều cái kiến thức đời nó giúp cho mình có thêm niềm tin có thêm cái sâu cái rộng ở trong kiến thức Phật pháp các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó nha yeah. ừ. Dạ, tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi ngoại ngữ Đấy, biết được ngoài nhiều ngoại ngữ nó lợi hơn là cái người mù tịch rồi thí dụ như mình có một chút ít cái kiến thức về triết đông và triết tây à, chút ít về Nietzsche Schopenhauer rồi Platon về Socrates à, hoặc là biết về ừ, khổng và lão trang mạnh à, thì nó cũng đã. còn đằng này mình hoàn toàn mình mù tịch mình nói tới hồi giáo khổng giáo do tá giáo ấn giáo đó dạ mình hoàn toàn phụ tịch chỉ nhiên tôi không có suối các bị học ba cái giáo giáo giáo, giáo đó nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là mình biết sơ qua cái đó cũng đỡ cái gì trong kinh tạng Phật mình thấy được vào ngày ngày thỉnh thoảng ngày cũng có nhắc là những quan điểm triết học yeah, của các cái tôn phái yeah, đương thời với ngày để làm một cái so sánh này có có các vị nào mà, mà ù lì u mê thì tôi xin giới thiệu rồi đó là chẳng hạn như kinh sa môn quả chẳng hạn đây kinh sâm mông quả rồi kinh phạm vọng thì ngài cũng có làm cho mình những cái so sánh Đấy. mà nếu mà cái đầu mình nó bư quá nó rác rưởi nó phân bón quá bốn chân quá thì chịu thua Đấy. cho nên nó là muốn trau dồi trí tuệ là phải như vậy phải có kiến thức này, rồi phải uh, ờ, xuyên ờ, là tiếp xúc thầy bạn công lành, Đấy. là phải biết sống ờ, ngăn nắp vệ sinh Đấy. và cái cuối cùng là sự là cũng là ta đã thêm một ta, ta cũng là chuyên tâm Đấy, chuyên tâm để ý trao dồi cái trí tuệ của mình Đấy. đời này nó chậm thì đời khác nhớ cái đó rất là quan trọng nhớ nha rất quan trọng mà đa phần chúng ta thì sao sống theo lối mòn nhiều lắm sống theo lối mòn nhiều lắm mà cái cái trí tuệ nó kỹ lối mòn bởi vì chúng ta chúng tôi đã nói rất là nhiều lần không? chúng ta có sống trong đời bằng ba cái biết cái biết của thức cái biết của tưởng và cái biết của trí cái biết của thức có nghĩa là cái biết của mắt tai mũi lưỡi không? nhưng mà cái biết của tưởng mà chúng ta sống toàn là bằng cái, ký ức hồi ức kinh nghiệm ờ, kiến thức mà vay mượn từ người khác đa phần như vậy chín phần trăm chỉ có cái thứ ba là cái biết bằng trí đó có nghĩa là một cái nhận thức là trực quan linh hoạt và sáng tạo đấy cái đó là cái biết bằng trí biết trường hợp này cần này nên này không nên mà bằng cái nhận thức tại chỗ đấy chứ còn một cái biết mà vay mượn người khác thì mình muốn đánh giá mình muốn nhìn một cái bông mình thấy nó đẹp hay xấu thì mình hoặc mình nhìn một cái mẫu theo mình thưởng thức một cái tô canh chua một cái tô bún riêu mà mình thường là mình đánh giá toàn là bằng kinh nghiệm cũ nấu cái này không giống má tôi nấu bún riêu không giống má tôi nấu bánh canh không giống bà ngoại tôi là thua này mà mình phải bình tĩnh mình phải có cái lưỡi hoàng đế có cái mũi hoàng hậu mình ném vào mình, à, cái này nó thiếu cái gì bỏ má một bên bỏ ngoại một bên nha chỉ nhớ cái điểm thiếu cái gì tay nấu cho tay ăn thì nên bớt cái này nên thêm cái này nấu cho châu Á ăn à, dai vàng mũi tẹt phải nấu sao thêm cái này bớt cái này à, bây giờ mình đang mở tiệm ở Paris London Rome Venice thì mình phải nấu khác mình về Sài Gòn mình nấu khác mà mình nấu cái này mà nấu ngoài Bắc nấu khác phở Bắc khác phở Nam đấy rồi, rồi, rồi cái bánh mà mình chẳng hạn như cái bánh mà mình mình bánh bột lọc mà ở nam nó nấu nó làm khác ở quét thí dụ như vậy phải để ý cái đó thì cái đó không còn phải đi theo lối mòn của mẹ của bà ngoại của bà cố bà sơ tằng tổ gì nữa mà phải bằng cái trí tuệ trực quan yeah, dạ, linh hoạt sáng tạo đấy thí dụ đó tôi đang nói về đời đó của đông đạo biết rõ rằng tam tham vừa biết mất biết rõ tâm sân vừa biết mất chứ còn mà cứ ngồi mà cả đời cứ ngồi học 13 14 25 41 học hoài cái đó rất cần thiết đúng nhưng mà không có sống chánh niệm thì không có cái thứ trí tuệ trực quan linh động và sáng tạo tại chỗ cái đó không có dẫn đến giác ngộ trí tuệ giác ngộ không phải là thứ trí tuệ chết nó không phải là nhận thức chết mà nó là một cái nhận thức sống nhớ cái này nha rất là quan trọng còn mình sống tôi nói mòn tôi nhớ còn câu chuyện nó nói mòn tôi nhớ có một cặp trai gái để dắt nhau vô ở trong cái nghĩa trang Đấy. tình tự và tâm sự Đấy. thì nó đang tâm sự vậy thì cái cặp tình nhân thì nó đi bằng một cái chiếc xe mô tô mới có mà đắt tiền lắm phân khối lớn phân khối, phân khối lớn một ngàn cc chàng chở nàng mà chiếc xe đó rất là BMW của Đức mới nhập về thơm thức thì hai người đang tâm sự thì à, trong cái, nghĩa trang nó có hai con ma nó chết do tai nạn giao thông do đua xe đó chết rồi hai cái con ma này hai cái cậu ma này mà nhìn thấy cặp tình nhân này đi chiếc xe đó thì tụi nó ham quá thì nó mới nói với nhà nó trời cái tụi mình hồi xưa là anh hùng xa lộ rồi cũng chết vì xa lộ mà đời của tụi mình hồi xưa đâu có cái chiếc này chiếc này 2019 ngon quá ma ma chứ không phải thử một cái quá lên hai anh em mình thử cái cho nó, giải tỏa hận ức thấy ham quá thì hai thằng mới tót lên xe cặp tình nhân thì nó đang du dương kia mà anh em mới tót lên xe chạy thì cái thằng tèo nó ngồi trước nó nó, nó, nó cầm lái thì thằng tí rồi thì sao nguyễn thằng tí nó, nó khoan nó nói xong bắt đầu nó búng ngược lại đi nó là ma nó không cần đi nó chỉ búng ngược lại là nó nó, nó phiêu lạc trên ngọn cỏ ờ, thì thằng tí nó mày đi đâu thì, thì thằng tèo nó nói chờ chút thì trong vòng có một uh, nháy mắt thôi là thằng tèo trở lại hai tay nó cặp hai cái cái tấm bia mẫu bia thì thằng tí nó hỏi gì chứ tự mình đi thử xe mà cặp xe hai cái đó làm cái gì thì thằng tèo nó nói đi ra đường là phải có giấy tờ tùy thân Đấy. đi ra đường mà có giấy tờ tùy thân là bởi vì là nó, nó cái đầu nó nó quen ngày xưa rồi nó quen là hễ ra đường mà sử dụng phương tiện đi lại xe hơi là xe hai bánh ba bánh là trong người phải có giấy tờ nó quen bây giờ nó vì xe mà nó chết nó làm ma rồi và bây giờ nó mượn xe của người ta nó chạy nhưng mà nó vẫn ra cái, cái quán tính ngày xưa tôi thói quen ngày xưa là nó phải có giấy tờ mà ma làm gì có giấy thế là nó chỉ có cặp hai cái bộ bia để mà là ma này để, để mà giải sử trên đường mà có ai đó có công an mà có công an ma nào mà chặn đó thì nó có giấy tờ để mình nó xuất trình thì trong đó có ghi mà Ờ, lê văn đài nguyễn văn tý ngày sanh ngày mất rồi đó thì đối với nó đó là giấy tờ tùy thân câu chuyện nó có thể đối với nhiều người đó là câu chuyện cười nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ khác tôi nghĩ đó, nó là cái câu chuyện nói về chúng ta chúng ta sống từ thói quen chúng ta sống từ lóa mòn cả đời như vậy nó quen rồi ờ, nó quen mà chẳng hạn như tôi nhớ có cái chuyện mà cái anh anh nửa đêm anh đang nằm với vợ thì bà vợ bị mớ bà vợ mới bị mớ bà hai vợ chồng nằm chung nha mà bà vợ vẫn ngủ mà bị mớ mà nó chết rồi chồng em về thì ông chồng cũng đang ngủ như vậy thì ông tóc mình ông nhảy cửa sổ dọn các vị hiểu câu gì nói không hai vợ chồng ngủ với nhau mà bà vợ bà mới bà nó là chết rồi chồng em về thì ông chồng cũng nghe như vậy thay vì ông ghen thì ông lại không mà ông cũng vẫn theo cái lối mòn của ông lối mòn trong cái đời sống thường nhật ông, ông nghe như vậy là ông tóc mà ông, ông mở cái sổ ông giọt mà hên là nhà nó ở tầng trạm chứ mà ở tầng tầng tám mà phải buồn hậu rồi đấy thì mình thường mình sống theo cái lối mòn và mình phản ứng theo cái lối mòn tâm tưởng mà trí tuệ là nó không, cho phép như vậy trí tuệ là phải là trực quan tại chỗ linh hoạt sáng tạo đấy. cho đến bao giờ các vị tu tập tuệ quán mà các vị à, bỏ đi được cái kiến thức bỏ đi không có phải là phủ nhận mà là không còn nhớ tới nó nữa mà nó bây giờ nó trở thành ra là một nền tảng vô hình vô thức nhưng có đó có mà không thấy cái đó mới thật sự là là lúc là, là mình mới xài được cái, cái kiến thức của mình tại có một câu hay lắm kiến thức là gì kiến thức là cái gì ta đã học qua rồi quên đi nhưng khi cần đến thì bèn có để xài ngay đó là kiến thức nha kiến thức là cái mà ta đã biết qua rồi quên mất đi nhưng khi cần đến thì bèn có cái có để mà xài liền thì đó là nó là của mình rồi nó đã vô máu rồi nha nó vô máu nó vô máu của mình rồi giống như mình ăn cà rốt ăn uh, khoai tây ăn uh, tôm cà tôm mắt là bổ nhưng mà hễ mà mình chưa có đưa vô cơ thể mình mà mình còn cầm trên tay thì chưa được để biết đâu hồi nó rớt thì sao gọi là, là mình nấu hư nấu khét mặn quá lạ quá nó tanh quá mình đổ bỏ sao chưa được chưa chắc mua về chưa chắc nấu lên rồi chưa chắc rồi bỏ vô miệng chưa chắc bởi lỡ mình ăn vô là mình mửa ra sao không được phải chờ nó tiêu quá và nó không còn dấu vết gì của cái cà rốt khoai tây củ dền củ sắn hết đây lúc nó đã đi vào đây rồi thì bùm nó đã thành máu của mình rồi bây giờ muốn tìm nó dễ lắm chích bập máu chảy liền nó chính là tụi đó rồi chính là cà rốt khoai tây củ hành à, củ sắn đó uh ừ. rồi bây giờ bây giờ là đã xong rồi đó nha đã xong cái bài giảng kỳ rồi tôi nợ cù á cù á giảng biết mấy giờ nữa biết khổ quá dạ, bên dạ, là 10 giờ 11 giờ rồi 11 giờ tức là còn bao lâu nữa còn bao lâu nữa dạ, một tiếng dạ. nữa một tiếng nữa rồi bây giờ uống miếng nước ừ. rồi cái bài giảng sáng nay tuần mai là tôi xử cầu quá mà nó mất hết một tiếng đồng hồ các vị thấy không cho nên tôi tiếc dữ lắm tôi dòm mấy mấy người phật tử tôi nói trời ơi chứ phải mà họ bớt được cái vụ mà vợ chồng con cái nhà cửa đó cái Phật pháp đó chỉ cần mai là cái phần cầu cù đó mà nó biết bao nhiêu chuyện để nói không mà bây giờ mình ngồi mình thấy họ rỉ mỡ tôi tiếc tôi nói mấy người này họ vô vô bằng họ không có ba la mặt á cho nên cái mà họ thấy quan trọng nhất thì lại là những thứ mà nay mai này họ sẽ bỏ họ đi mà bây giờ mình nói vậy thì nó chửi cha mình nó chém mình chết đó, nó nói bây giờ ông, ông, ông phá ra can ông làm cho tôi tan nhà nát cửa quân gia bại sản bỏ hết rồi đi tu hay sao chứ còn thật ra mình nói nhìn mở cái, cái, cái, cái kinh điển chú giải ra mình nhìn mình thấy đúng là phải là người có phước có phước mà có thể có thể rỗi rảnh để mình bơi lội trong cái thế giới quá quá xa chừng này này mới cái sự cù thôi mà nó quất một hát nửa tiếng rồi đó ở à, một tiếng đồng hồ nửa nửa nửa thời gian này bây giờ mình học bài mới bài mới trên bắt buộc còn có một tiếng hộ tôi đâu nói nhiều được nha nói mệt lắm nói mệt lắm ờ, sáng giờ các bạn biết được đứng tâm bằng cái gì không tức là một cái miếng da ua mà cù hôm qua nói chua chua chua chua bây giờ giảng xong rồi gồng rồi giảng xong khổ già rồi bây giờ mình học bài mới tôi bắt đầu giảng mà con mắt tôi ngó lên bên trên truyền đồi trên đó có một cái sato tức là một lâu đài cổ ở thụy sĩ mỗi địa phương nó có một hoặc hai cái sato như vậy của mấy người giàu ngày xưa mấy người mà lãnh chúa bá tước còn mấy người mà mấy ông mà đại gia mà mà xưa mấy người đại gia mà đại khái mấy ông mà, mà trang chủ ông giàu á, thì ông cách tôi cũng hưởng và tại sao tôi lạc đề như vậy là bởi vì tùy cái góc nhìn của mỗi người mà khi mà đứng trước một cái hình ảnh thì chúng ta lại nghe chậm nha nghe chậm nha tùy thuộc vào nền tảng tâm thức tùy thuộc vào nền tảng tâm thức chậm chút tùy thuộc vào nền tảng tâm thức và cái căn cơ trí huệ của mỗi người những cái vốn liếng suy tư của mỗi người vốn dĩ không giống nhau thì dựa thì trên những cái thứ khác biệt ấy chúng ta có thể có những cái nhìn hoàn toàn khác nhau khi mà đứng trước một cái hình ảnh thí dụ như cái sato cái lâu đài mà tôi vừa nói có người thì họ nhìn cái lâu đài họ nghĩ đến cái, cái cái sự mà ích kỷ tàn ác của mấy ông chủ ngày xưa ờ, đã đầy đọ nhân công xây dựng cái đó cho họ Đấy, cái vị thấy chưa trong khi có người thì họ nhìn cái lâu đài họ không nghĩ đến ông chủ mà họ lại nghĩ đến những người làm nghĩ tội nghiệp đó có nghĩa là khi mà mình nhìn cái lâu đài đó mà mình cứ nghĩ đến mấy cái người chủ để mình mình bực bằng tâm sân hận đó nhưng mà khi mình nhìn lâu đài mà mình lại nghĩ mấy người làm á, thì mình gọi là tâm đại bi đó xong chưa chúa còn nữa có người họ nhìn cái lâu đài đó bằng cái đầu óc của cái dân kiến trúc thì nói cái những cái lượng nhà này đẹp thiệt chứ khéo quá dùng cái máy móc làm bằng tay khéo quá khéo. kiến trúc cực kỳ hợp lý những cái cửa nẻo đường xá ban công hành lang phân bố hợp lý ừ. đó những kiến trúc nhưng mà có những người họ nhìn cái đó họ lại ước ao à, họ không có thưởng thức nó mà họ lại ước ao đời mình biết chuyện nào mà có được cái nhà mà một phần mười đó đó ta đó. rồi còn có người họ nhìn cái hình đó họ lại nghĩ khác cái sato này nó nằm giữa một cái rừng thu đẹp như vậy đó bữa nào lên đến chụp hình đem lên trên ờ, facebook khỏe vì thấy chưa có nghĩa là chỉ nhìn cái sato thì nó có vô vàng những cái ý niệm nhận thức nhận xét khác nhau cảm xúc tình cảm khác nhau nhiều lắm quý vị nha có người để nhìn để mà ờ, trách ông chủ có người nhìn để mà xót thương những người làm có người nhìn để muốn lên nó chụp hình có người nhìn để ước ao mình có cái nhà giống như vậy có người nhìn để mà thưởng thức cái kiến trúc cái kỹ thuật của người ta thấy chưa này thì trong bài giảng sáng nay tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói đến một chuyện mà tôi cho rất là quan trọng đó là trên cái nền tảng nào mà chúng ta mới có được cái nhận thức mà đúng như Đức Phật đề nghị khi mình nhìn về cuộc đời này nè à, hồi nãy tôi mới giảng về trí tuệ nếu quý vị tin ý quý vị sẽ thấy thế giới này trong kinh nó là sống trong bóng đêm là sống trong bóng đêm thì thế giới này nó chỉ thuộc về người nào có có mắt người nào cảm nhận được ánh sáng à, tất cả chúng ta đều sống trong cái hũ nút à, chúng ta sẽ chúng ta là những côn trùng của dế trong một cái ống cống mà không có ánh sáng chúng ta là loài yếm khí các bạn biết về yếm khí không học sinh vật có biết chữ yếm khí không yếm khí là mấy cái loài mà nó sống trong cái chỗ mà thiếu oxy á ừ, yếm khí à, chúng ta là những người loài mà sợ ánh sáng và yếm khí nghĩa là chúng ta sợ ánh sáng nghĩa là chúng ta e ngại trí, trí tuệ lắm chúng ta nói ai cũng nói thích trí tuệ thật ra chúng ta e ngại bởi vì khi có trí tuệ can thiệp chúng ta không còn thích cái gì hết Ừ, cho nên chúng ta được gọi là loài sẵn sát còn yếm khí là sao yếm khí nghĩa là chúng ta không có thiết tha với các hạnh lành chúng ta không có thưởng thức được các hạnh lành chúng ta không có hoan nghĩ với tham nhẫn với từ tâm với thiền định với chánh niệm không có hoan không có thích cái bố thí trì giới phục vụ nghe pháp mấy cái nào đó chúng ta đa phần đó chúng ta đa phần nhân loại 7 tỷ người đó, thì họ không có những nhu cầu đó họ không có nhu cầu mà chia sẻ không có nhu cầu yêu thương không có nhu cầu bao dung tin cho đi có những người yeah. có những người mà nhiều đời tu tập đối với họ nó có cơ hội yêu thương họ hạnh phúc lắm đối với họ yêu thương người khác nó sướng hơn là được người khác yêu thương đó là bậc đại đại đại căn đại nhân đại trí đại huệ đại phúc nó mới có cái kiểu suy nghĩ quái đản người họ thấy rằng có cơ hội để làm học trò nó sướng hơn là cơ hội làm thầy họ thấy có cơ hội mình để mà cho ra nó sướng hơn là cơ hội để nhận vào họ thấy có cơ hội để mà cúi đầu trước ai đó trước một cái đối tượng đó. nó sướng hơn là cái cơ hội để cho người ta cúi đầu Đấy, lạ lắm nhưng mà vì chúng ta không có cái khả năng ừ, thưởng thức được cái đó cho nên chúng ta bị gọi là bị gọi là lỗi yếm khí Đấy. yếm khí à, và muốn gọi là có được cái khả năng ừ, trí tuệ thì tôi đã nói là nó có hai thứ trí chúng ta phải biết hai thứ trí đó là trí nhân quả và cái trí cái trí tâm tứ và ba cái và hai cái trí này nó có từ ba nguồn à, nó có từ ba nguồn nha có từ ba nguồn hai thứ trí này nó có từ ba nguồn à, nguồn một đó là văn tức là nghĩa là nghe hoặc là hạ là đọc từ ra rồi tư nghĩa là suy tư thống thiết cảm nhóm tiêu hóa rồi tu là phải là thân chứng thể nghiệm ờ, thấm thiết ngay ở trong ngay ở trong cái là thực tế hành trì nhớ nha thì cái đó mới được gọi là trí tu à, à đó là nói gọn đó dạ, trí thì có hai dạ, đó là trí trí về nhân quả và cái trí về à, tâm tướng à, nhưng mà buổi đầu á, thì nó nó chỉ dừng là ở cái mức mà gọi là nhận thức thôi là nhớ nha buổi đầu á, giai đoạn một là gì ta giai đoạn một trí văn là giai đoạn tiếp nhận cái giai đoạn hai đó là cái giai đoạn gọi là tiêu hóa rồi giai đoạn 3 đó là giai đoạn gọi là hóa thân tức là mình mình trở thành cái mà mình biết mình sống như là cái mà mình biết được gọi là giai đoạn hóa thân à, giai đoạn một là giai đoạn tiếp nhận tiếp thu giai đoạn hai là giai đoạn là tiêu hóa và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hóa thân đấy thì ở trong cái uh, kinh dạy rất rõ thì uh, là cái cái giai đoạn nhận thức khi mà nó, nó chín mùi và với sự hỗ trợ của phước ba la mật à, nhiều người trong room này biết ba la mật là gì tôi cứ nói vậy thích hoài mà tôi thù với vị thù chứ phải ghét là tới thù luôn thì ba la mật có nghĩa là công đức thù chứ không có gì ghê gớm hết bất cứ công đức nào được mình thực hiện à, bằng cái lý tưởng gọi là cầu giải thoát dứt sanh tử à, thì cái công đức đó được gọi là ba la mật và cái công đức đó là phải được mình quân tập nhiều kiếp nhiều đời đến lúc nào nó, nó đủ thì tự nhiên khi mà một là mình có khả năng tự ngộ còn hai đó khi mình gặp Phật Phật nói cái là mình hiểu hiểu ngay hiểu rất là dễ ừ, thì tôi mới nói cái giai đoạn một ấy, là cái giai đoạn là tiếp thu giai đoạn hai là gặm nhấm thấm thía tiêu hóa và giai đoạn ba là giai đoạn hóa thân tức là mình trở thành cái con người mà nó y chang như cái mình hiểu và ở giai đoạn này thì chúng ta đến cái giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn gì ta bỏ đi cái không cần thiết à, cho nên trong kinh mới nói trí có tuệ có ba giai đoạn tuệ quán một gọi là nha nhà nha có nghĩa là nhận diện nha giai đoạn nhận diện nhận diện danh sắc biết cái này là danh cái này là sắc biết ở đây không có thằng tèo thằng tí con lan con cút gì hết mà đây chỉ là danh với sắc thôi chỉ là các duyên hội tụ lại nha. duyên tụ thì có duyên tán thì mất đó là giai đoạn là nha nha giai đoạn hai là, là, là, là, là, là tirana parinya có nghĩa là biết cái danh sách này luôn luôn là bị chi phối bởi ờ, ba cái ba cái tình trạng vô thường khổ vô ngã hãy giới tách rồi quý vị phải nghe lại tôi có nói nữa tôi mệt lắm rồi nha tôi mới chỉ nói cách này hai giây à. rồi cái chuyến thứ ba còn là ba ha nó nha có nghĩa là khi cái nhận thức nó đúng mất rồi thì nó có khả năng loại trừ cắt đứt ờ, triệt tiêu phiền não mà phiền não là cái gì phiền não là sự hiểu lầm các vị sau buổi giảng này các vị sẽ trọng mong đi tra điều điển ở chỗ nào định nghĩa như vậy nhưng mà tôi à, chịu trách nhiệm về cách định nghĩa này thì não là hiểu lầm thôi Đây, có nghĩa là hồi trước đến giờ mình thấy rằng à, là nó có cái này mình mong có cái này bền cái kia bền không mình thấy đời này có thường có lạc có ngã có mỹ mỹ là tỉnh hết mỹ là đẹp tỉnh là sạch mình thấy có cái này sạch này đẹp cái này bền cái này vui nhưng mà khi bây giờ mình à, là biết đạo rồi thì mình thấy mọi thứ không có cái gì mới là, là thường lạc ngã vị tịnh hết mà tất cả nó đều là vô thường cổ vô ngã và khi mình thấy mọi thứ nó như vậy đó thì mình không có cái gì để thích để theo đuổi mà khi anh không có gì để thích không có theo đuổi thì tôi xin thề bằng cái mạng của tôi là lúc đó anh cũng không có gì nên bất bể khi ta có cái ghét là bởi vì trước đó ta phải có cái thích cái ngược lại tin tôi đi tên tôi đi cái thích có cái thích thì nó mới có cái ghét ghét cái gì ghét cái ngược lại cái mình thích à, thấy có cái thích là biết là nó được sanh ra từ một cái cái, cái, cái, cái ghét nào đó và cái ghét nó đi ra từ một cái thích nào đó tên đi thích ghét thích nóng thì thích nóng thì sợ lạnh mà ghét nóng thì thích lạnh không à, nó đương đương nhiên vậy thích ấm thì sợ lạnh mà thích uh, à, mát thì sợ nực đại khái như vậy luôn luôn và luôn luôn nha cứ hãy còn có cái hiểu lầm là trên đời này còn có cái gì đó đáng để mình quan tâm để mình thích mình ghét là hãy còn có cái để thích là còn có cái ghét mà còn quan tâm đến cái ghét có nghĩa là làm trước đó mình lại có thích cái gì đó ngược lại nha cho nên à, toàn bộ phiền não nó chỉ là hiểu lầm thôi chỉ là hiểu lầm thôi Đấy. do không hiểu được lý tam tướng do không thấy rằng mọi thứ là vô thường cái sao đùng đẩy cái trước không thấy rằng mọi thứ do duyên tác động chứ không phải do mình điều khiển Đấy. do hiểu như vậy đó thì họ không còn tiếp tục thích và ghét nữa tất cả những cái gọi là tham sân si ái mạng kiến nghi tất cả đều là hiểu lầm hết hiểu lầm hết là do hiểu lầm thì khi đắc đạo là sao mình nghe nói là diệt trừ phiền não mình tưởng là nó có một cái búa đập bể gì đó bãi mà nó là sự thế chỗ chỉ trừ là một cách nói thôi thế thật ra nó là sự thế chỗ nhớ nha nó là sự thế chỗ là tôi bị mất một món đồ tôi tưởng là thằng tèo chung phòng với tôi nó lấy từ khi có cái ý nghĩ như vậy không thì á, là cho đến bao giờ chưa tìm được món đồ đó thì tôi nhìn thằng tèo tôi vừa ghét mà tôi vừa khinh chiều nay tôi đi làm về tôi ngẫu nhiên đi lục tìm một món đồ gì đó trong tủ và tôi đã thấy lại được cái đồng hồ mà tôi đã bị mất mấy hôm trước cái đồng hồ mà tôi nghi là thằng Đèo nó lấy không khi mà tôi biết thấy được cái đồng hồ này nó nằm ở đây thì lúc bấy giờ cái ghét và cái khinh đối với thằng Tèo lập tức biến mất tôi biết thằng Tèo nó không có lấy đồ của tôi là một à, nhớ nha rồi nghĩa là cái ghét cái khinh không còn nữa trở thứ hai tôi à, là để mắt à, thầm thương trộm nhớ một người đẹp ở trong trường đấy nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra là đây không phải là cô mà là cậu một cậu chuyển giới thì kể từ lúc mà tôi phát hiện như vậy thì cái lòng yêu đương nhung nhớ tương tư của tôi nó lập tức không còn nữa và nó thế chỗ cho một cái cảm giác khác nó nhường chỗ cho một cảm giác khác các bạn hiểu không các bạn hiểu cái đó không ta mình sẽ nhìn cái mặt của cái ông nhân mình làm như ông, ông, ông đang chơi game ok thì là là là là là, là nói diệt trừ phiền não mà thật ra đây chỉ là sự thế chỗ thôi à, sự thế chỗ thôi à, tu hành tu hành nên là mình từng bước mình thay thế à, những cái nhận thức à, cần được thay thế đó, nhớ cái đó ờ, đắc đạo nó chỉ là sự thế chỗ thì cái suy nghĩ bằng cái, cái ý tưởng ý niệm phàm phu nó được thay thế bằng cái nhận thức ờ, của một bậc thánh thấy xuyên suốt vấn đề nó ra là cái gì ờ, và khi vấn đề nó được nhìn thấu xuống thì nó sẽ hết nó không còn vấn đề nữa người ta tây nó có nó câu hay lắm vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu à, và tôi quay lại cái, cái chủ đề chính mà tôi dự giảng muốn giảng trưa nay cho cái bài giảng ngày, ngày thứ hai này đó là hãy trang bị cho mình à, những cái tôi đã nói rồi nãy thì nói rồi không đã nói trang bị cái gì rồi năm quyền đó. Để ờ. trang bị cho mình một cái vốn liếng một hành trang một nền tảng nhận thức để ngay từ bây giờ và đời đời sinh ra là mình có khả năng à, suy tư tốt hơn người khác tại sao thái tử tận đạt trẻ đẹp giàu có phải nói là sướng như tiên mới 29 tuổi mà khi nhìn một cái xác chết nhìn một người già nhìn một người bệnh mà ngày sóc lên tới ốc như vậy sóc lên tới ốc sốc đến mức mà ngay trong đêm đó không thể tiếp tục ở lại hoàng cung để làm một ông vua nữa tại sao là vì cái nền tảng cái vốn liếng tâm linh của ngài đó, không cho phép ngài tiếp tục ở lại Đấy. trong kinh nói một người có huệ căn họ có nhiều cách để họ lìa bỏ thế gian này Đấy. một họ nhìn cái lá rụng giọt nước rơi nhìn một cái đám tan nhìn một cái nếp nhăn trên mặt người này nhìn một dấu chân chim trên trên mắt ai đó đủ làm cho họ bị sắc. nhìn lại hình ảnh một người quen trong cuốn album cũng làm cho họ sống, đó là bậc thượng căn em trai ngài xá lợi phất ngay trong cái hôn lễ của mình đó. Ờ, nhìn thấy vợ mình cực đẹp thời đó Ấn Độ mấy cái đại gia mấy gia đình người thượng lưu họ lấy vợ sớm lắm sớm lắm dĩ nhiên nó không có đến mức mà tệ như tảo hôn của Việt Nam vợ 15 mà chồng mới có 4 năm tuổi thì không có đến nổi nhưng mà bên Ấn Độ cái, cái giới thượng lưu thời đó, đó là con gái là phải lấy chồng tuổi 16 bởi vì theo quan điểm của người Ấn Độ 16 là cái giai đoạn đỉnh điểm của nhan sắc đời người con gái thứ hai càng sớm thì cái gọi là cái khả năng gọi là hàng mới cao hơn kéo dài thì cái khả năng mà bị khui thùng nó cũng cao hơn Đấy, cho nên là là thứ nhất là 16 là theo cái cái quan điểm người Ấn thời đó là, là 16 là giai đoạn đỉnh điểm nhưng mà cũng là thời hạn cuối để mà mình là order chỉ còn trễ hơn coi chừng expire ok ừ. thì cho nên đó là em của ngày ngày ngày ngày sẽ lại phần là nhìn thấy là cô dâu 16 tuổi đẹp lộng lẫy nức nở bởi vì ngày là đại gia mà cái người mà gia đình chọn đâu có phải là tầm thường thì uh, cậu Rebata một bên nhìn thấy bà xã mình lộng lẫy quá bị nhìn bị hôn thê xuất sắc quá nhưng mà liếc qua bên thấy bà ngoại của mình thì ôi thôi rồi rồi xấu bà ngoại 120 tuổi mà coi như nó nhăn được tới đâu thì nó nhăn hết cỡ nó sệ được nó sệ hết cỡ nó xấu được nó xấu hết cỡ thì coi như 120 thì còn cái nước non gì nữa thì à, cậu Rebata nhìn thấy một bên bà xã một bên à, bà bà bà bà bà, bà, bà, bà thì cậu mất vía cậu mới nghĩ thế này 16 mà nó cộng thêm 100 nữa thì nó cũng cỡ bà này thì bà này là 120 không? thì bà, bà bà xã nhà này lúc đó là bị hôn thê mới có 16 thì ngày mới nghĩ bụng người đó là ừ, đúng là một một một một, một, một trời một vực tuy nhiên cái quệ căn đó nó lòi lên ngay chỗ đó một 16 này mà cộng 100 thì nó bằng cái này là 120 này cộng trăm nữa là nó là cũng cỡ đó đâu ngày nghĩ như vậy thì ngày không còn bụng dạ nào hết và ngày nghĩ tới ngày nếu mà bả bằng mà một trăm mà bả mà bả bằng ngoại thì mình cỡ nào hết trời nghĩ xong thì ngày cái túc duyên giải thoát nó chín mùi ngay lúc đó ngày mới bèn cúi đầu nói với hai họ các vị trưởng tộc rồi nói cho con bị khó ở trong người cho con lánh mặt một chút ngài nói xong rồi ngài đi rước dâu ngang cái, cái đoạn quãng đường mà lầm bụi mà ngài lắp chưa bụi rồi thì biệt biệt sinh thế ngài đi luôn ngài đi luôn là chuyện dài lắm tôi chỉ nói bắt tắt là ngài đi xuất gia luôn à, chuyện dài lắm tôi chỉ kể bắt tắt là ngày cuối cùng ngài đi xuất gia ừ, xuất gia và diễn đương nhiên ngài trở thành một vị a la hán và gia đình của ngài sau lại phát thì có tổng cộng là 7 anh em à, thì ngài có 6 người ngài là anh cả ngài có 6 người em nữa người trai người gái thì trong đó là ba gái ba trai không? rồi ngày nữa là bảy thì tất cả đều là xuất gia hết trở thành ra là bảy vị a la hán ừ, bảy vị a la hán và các vị thấy đó là cái mà mà tôi biết trong rung này nhiều người thì tôi giảng rồi tôi phải nói hết nói thiệt không chứ tôi cũng nghe trong rung nữa quý vị nghe tới cái nữa thì chịu không nói, đó, chịu nói. đó là tôi mong là sao đời đời nếu mà còn luân hồi nữa, không sinh ra chỉ cần nhìn cái đám ma nhìn cái xác chết nhìn một người già là phải biết bỏ hết mình đi phải nói như vậy đó là đúng đó là lương hồi đúng cách không? đó là lương hồi đúng cách tôi biết nói câu này rất là kỳ nhưng đó là sự thật lương hồi đúng cách là cứ sinh ra mà thấy cái là lại bỏ bỏ đi đi đâu đi đâu đi tìm về đời sống tâm linh tốt nhất như có thể à, bởi vì suy cho cùng nói cho rốt ráo thì này nói cho rốt ráo thì chúng ta không có lý do gì để mà tin tưởng vào một cái cái cái cái thế giới thiên đường nói gì là một máy ấm gia đình một túp liều tranh có hai trái tim vàng thì nó càng vô lý tôi nói ngay cả cái chuyện kiến tạo một cái thế giới thiên đường đầy ắp tiếng cười đầy ắp niềm vui đầy ắp ngọc ngà châu báu không thì cái thế giới như vậy trong cái nhãn quan của đạo Phật nó đã không đáng không có lý do để mà mình hy vọng chờ đợi và kiến tạo nói gì là cái chuyện mà gây dựng một máy ấm nho nhỏ có một bà xã một ông xã và mấy thằng nhóc để rồi là từng bước từng bước thế hệ trước ra đi nhường chỗ thế hệ sau mà đời này qua đời khác cứ tiếp nối cái điệp khúc hai con một hộp, hai con một hộp theo cái nhịp điệu của cái bầy kiến mà di chuyển bầy kiến mà bầy kiến mà sơ tán bao gạo đó. cứ hai con một hộp cho đến bao giờ hết bao này thì nó làm tới bao khác thì nó nản lắm đấy ừ. tôi chỉ hỏi cái vị một chuyện tôi gửi cái vị một chuyện thôi các vị khéo tay không nói là cũng về gì đi nữa các vị thử vẽ ra ngay bây giờ móc cái tờ giấy ngay bây giờ móc ra cái tờ giấy các vị vẽ thì tôi hai cái trứng gà đi trứng gà trứng vịt tùy à, vẽ tôi hai cái trứng ngay bây giờ là vẽ bịch rồi cái trứng thứ nhất là nó nằm cạnh con gà con và cái trứng thứ hai nó nằm cạnh con gà mái đó các vị có hiểu tôi nói gì chưa trứng hết là vẽ hai cái trứng xong chưa rồi tiếp theo cái trứng thứ nhất ấy, là kế bên gà con và cái trứng thứ hai là kế bên gà mái một bên hen một bên chicken đấy mà hai cái hình hình này nó phải nằm xa nó, nó không cần nằm xa nó nằm kế bên nhau cũng được giờ tôi hỏi các vị này khi mà các vị nhìn cái trứng mà kế bên gà con các vị nghĩ tới cái gì và khi các vị nhìn đến cái trứng mà kế bên con gà mái các vị nghĩ tới cái gì cái nhận thức cái cảm nghĩ của các vị cái liên tưởng của các vị khi mình nhìn hai cái đức này có khác nhau hay không khi mà mình nhìn thấy một cái, cái trứng mình nằm kế bên gà con thì mình rất dễ nghĩ đến cái chuyện là con gà con này nó từ cái trứng này nó đi ra nhưng mà khi mà mình nhìn cái con gà cái trứng mà nằm kế bên gà mái thì mình rất dễ nghĩ đến cái chuyện là con gà mái này nó vừa cho ra cái trứng này có đúng không cũng là hai cái trứng mà chỉ cần nó nằm kế con gà mái là mình mình nghĩ đến cái chuyện khác mà nằm kế bên gà con là nghĩ chuyện khác các vị thấy chưa đó tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói đời sống tâm linh của chúng ta cũng những hình ảnh đó cũng những hình ảnh đó nhưng mà trong một cái tâm cảnh trong một cái bối cảnh trong một cái môi trường khác nhau không cộng với cái khả năng cái nền tảng nhận thức của mỗi người nữa thì trước thì trong câu trước cùng một cảnh như vậy chúng ta sẽ cho ra những cái nhận xét không phải giống nhau ừ. tại sao mà có người họ thấy lời Phật là quan trọng có người họ thấy rằng lời Phật thì cũng hay như bao nhiêu ừ, tư tưởng danh nhân thế giới thì thôi ờ, lời Phật thì biết được thì tốt nó biết được thì cũng gánh tay nào nhưng có người khi biết Phật pháp rồi thì họ sẵn sàng buông hết để mà dốc sức dốc lòng để mà nghiên cứu tìm hiểu rồi hành trì tại sao vậy tại sao là vì cái nền tảng nhận thức của mình cộng với cái bối cảnh sinh trưởng của mình cho nên một tỷ lần tôi đã nói mọi sự trong đời sống của chúng sinh nó gồm có ba thứ nó đi ra từ ba thứ nó khởi đi từ ba thứ nó khởi sự khởi sinh khởi hành khởi động từ ba thứ đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nhớ ba cái này rất là quan trọng à, rất là quan trọng nhớ nha rất là quan trọng một cái uh, vừa nãy như tôi nói nhìn một cái tòa lâu đài một cái tòa nhà một kiến trúc thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mỗi người có suy nghĩ khác nhau à, rồi nhìn một cái đám tang mỗi người cũng có suy nghĩ khác nhau có người nhìn cái nắm tang thì họ lại nghĩ đến cái chuyện nữa là chán đời có người nhìn cái nắm tang thì lại nghĩ đến thuốc men có người nhìn nắm tang thì nghĩ đến bác sĩ có người nhìn nắm tang thì nghĩ đến bảo hiểm đó người nghĩ đến bệnh hoạn bệnh tật ừ, tùy tùy người nhìn một cái nắm tay nhìn một cái xác người chúng ta nghĩ nhiều cách lắm à, cái hạn như tôi nhớ có có cái cái có cái vụ mà cái anh anh anh, anh, anh bị xe đụng bên Việt Nam thằng đèo nó bị xe đụng bên Việt Nam mà thằng tí bên Gali nó nghe nó vừa nghe tin vậy thì nó lên máu nó bị nó bị hết áp tắc nó chết có nghĩa là thằng kia bị xe đụng chưa biết sống chết là sao mà thằng thằng tèo nó bị đụng xe Việt Nam thằng tí bên Gali chết tại sao là bởi vì thằng tèo nó mượn thằng tí một số tiền quá lớn cho nên bây giờ mà khi thằng tí nó nghe kia bị tai nạn mà, mà coi như là không biết sống chết là sao thì cái chuyện đầu tiên của nó nó chỉ nghĩ đến tiền của nó thôi nó chỉ nghĩ đến tiền của nó thế là nó, nó, nó, nó bị hết áp tắc nó bị trụy tim nó chết ừ. mà trong khi đó những người thân của thằng thằng thằng thằng, tí ấy, thì khi nghe em mình cháu mình bị tai nạn thì họ lại nghĩ ra họ cũng có thể bị hết áp tắc họ chết nhưng mà cái chết của họ không phải là vì nghĩ đến tiền mà nghĩ đến tình thân nghĩ đến những cái chương trình những cái dự tính mà hai bên đã tính toán với nhau mà công nhà mấy ngày tí ơi tí sẽ con bỏ gì bỏ cô bỏ chị con đi sớm vậy con đó là người ta khóc mình người ta chết lên chết xuống nữa vụ đó cho nên cũng trước một cái ai tin một cái tin buồn không thì mỗi người mỗi người có một cái nhận xét khác nhau đứng trước một hình ảnh chúng ta có nhận xét khác nhau đứng trước nhìn hai cái trứng hai cái trứng không mà chúng ta cũng lại có cái suy nghĩ khác nhau là vì sao là vì cái nền tảng cái nền tảng tâm thức cộng với cái bối cảnh cái môi trường trước mắt này chính những cái đó đó nó mới dẫn đến cái chuyện chúng ta có những cái nhận thức khác nhau ở trong cùng một cảnh tôi muốn nói đi nói lại một ngàn một triệu một tỷ lần rằng chúng ta là những con cá ừ, nằm sâu trong đáy hồ mà để lên được mặt nước chúng ta phải qua tới 8 lớp bèo, 8 lớp rong và bèo, nha 8 lớp rong và bèo. thì khi mà Phật ra đời đó thì Phật chỉ lấy cái cây đó Phật vạch ra cho ánh nắng nó rồi xuống dưới một chút thì cái, cái mấy cái con cá nào mà nó nó may mắn mà nó nằm ngay chỗ mà ngày vạch ra đó thì nó còn thấy ánh sáng còn không thì tám lớp rong và bèo thì hỏi các vị làm sao mà nó thấy được nắng mặt trời chúng ta là những cái con gọi là những cái loài sinh vật yếm quang yếm khí sống ở trong cái chỗ không ánh sáng không có oxy thì chúng ta cứ thấy đó là toàn bộ vũ trụ mà chúng ta không có ngờ rằng bên ngoài cái hố đất cái hốc đá mà mình đang giấu mặt giấu mình đó, ẩn thân đó đấy. nó còn bao nhiêu là tăng xa hoa lá trời cao đất rộng mà mình không có biết hôm nay mình có một cái bằng cấp mình có một mái nhà mình có một mái ấm gia đình ờ, mình có một chút ít quan hệ xã hội có ít tích ít tiền trong nhà băng mình thấy đó là tất cả nhưng mà mình không có ngờ rằng mình vẫn đang tiếp tục là một cái con một một cái ấu trùng yếm khí trong một cái hốc tối nào đó của vũ trụ mình không biết mình không tin chuyện đó thì tôi tôi vì lòng đại bi thì tôi nói thiệt như vậy vì có thể có quyền tin thì tùy nhưng mà đó là một sự thật nha à, khiếp lắm à, rồi tôi nhìn cái cách mà đến với đạo tôi nghĩ là chưa chưa thấm tôi giảng đâm thì, thì tôi nghĩ là biết đâu ở trong cái đâm này cũng có người ở đâu đó trong một châu lục nào đó ở một cái nam bán cầu và bán cầu nghe được thì họ có thể được an lạc chứ còn đi giảng live ngoài như về Houston hay Cali tôi nhìn tôi rầu lắm bởi vì cái số người trước mặt đó, họ nhìn thấy họ ghi ghi chép chép nhưng mà sau vài lần tiếp xúc tôi biết họ không thật sự họ cảm được cái lời Phật như là tôi mong đợi nha tôi nói lại lần nữa dù mình có tu hành tà tà có dễ ngư gì đi nữa chuyện đầu tiên phải trang bị một vốn liếng nhận thức cho nó tới được phải bước hai là phải lập tức ngay bây giờ thu xếp để mà trong thời gian ngắn nhất như có thể mình có thể ừ, quay về với đời sống nội tâm của một hành giả tôi biết tôi nói cái này thì 90 phần trăm trong room này chịu không nổi nhưng mà nó là sự thật à, thì quý vị cứ diễn cớ hoài thì nó tại chồng còn vợ còn con còn ok tôi xin chia buồn quý vị nhưng phải nói là bây giờ là cơ hội duy nhất Phật pháp còn không tam bảo còn không chứ còn cơ hội qua đi rồi xong bây giờ các vị tôi không bắt các vị phải cạo đầu xuất gia nhưng mà ngay bây giờ nên nữa là dành thời giờ học giáo lý và sống chánh niệm à, đó là cái nội dung mà tôi muốn nói trưa nay tôi nhắc lại là nội dung cũ thôi nhưng mà cái nội dung cái nội dung đó đó là dựa trên một cái diện khác đó chính là hãy tự xây dựng một nền tảng nhận thức và, và lẽ ra nếu tôi còn hai tiếng nữa thì tôi mới xé chỗ này ra cái nội dung bài giảng này nó chỉ nó tới bốn tiếng này. này đó là chúng sinh trong đời chia ra, ra thành là bốn cấp cấp một đúng là bốn là bốn cấp nói cái gì khủng thôi nói dẹp dẹp dẹp dẹp không nói bốn cấp nói nói khủng giờ nói hai nói nói nói nói nói ba cấp thôi cấp một là chìm sâu trong bất thiện không? tức là hoàn toàn không có biết phân biệt phải quấy tốt xấu nên không nên hại mình hại người lợi mình lợi người hoàn toàn không cần biết cái gì hết chỉ biết sống như mình thích thôi đó gọi là nhóm một nhóm hai là biết sợ tội biết thích phước biết làm lành lánh dữ biết cầu công đức để làm chi để được gọi là sung sướng hưởng thụ ở các cảnh giới nhân thiên được tiếp tục tồn tại trong một hình thức hiện hữu ok ngon lành nào đó đó là nhóm 2 nhóm 3 thấy rằng ác cỡ nào cũng vô thường khổ cỡ nào cũng vô thường thiện cỡ nào cũng vô thường mà sướng cỡ nào cũng vô thường nói chung là nhân thiện quả thiện nhân ác quả ác đều là mù sương hết đều là hình xương bóng khối hết đấy họ mới vẫn tiếp tục làm lành lánh dữ nhưng mà để không còn tiếp tục thiện ác buồn vui nữa đó, và cái này tôi nhớ tôi đã giảng 3 triệu lần rồi bây giờ tại sao bữa nay tôi nhắc lại thì tôi muốn nói rằng tùy thuộc vào cái việc mà ta thuộc nhóm nào thì cái nền tảng nhận thức của ta nó cũng sẽ được à, xếp theo cái nhóm đó ờ, cũng có khi mà mà nó có ba nhóm chúng sinh như vậy thì nó cũng có ba cái kiểu nhận thức ba cái nền tảng nhận thức này hồi xưa mình không biết đạo thì mình chỉ làm cái gì mình thích thôi bây giờ mình biết đạo mình chỉ làm cái gì là thiện thôi nhưng mà máu hoạt đây làm thiện để cầu được đẹp được sướng được giỏi được giàu à, còn cái thứ ba đó là để không tiếp tục quẩn quanh nữa bởi vì cái vị nhớ thế này hễ còn có mặt trong ba cõi sáu đường bốn cõi đọa và các cõi nhân thiên thì cái cơ hội mà quay xuống chỗ thấp nhất vô cùng lớn vô cùng vô cùng lớn tôi nhắc lại hai lần cái chữ vô cùng một cách hữu ý cố ý không thể còn có mặt trên đời này dù bây giờ các vị đang là một ông hoàng bà chúa công hầu thanh tướng gì đi nữa thì chỉ cần có mặt trên đời này trong cái thân phận một phàm phụ không phàm phụ thì cái cơ hội mà sao đỏ cực lớn trong kinh nói một người mà họ có được cái nhận thức uh, rốt ráo về nhân quả và tam tướng à, ở cái mức độ mà đủ xài đó thì được gọi là tu đầu quần còn, còn rốt ráo đó, thì là a la hán à, nhưng mà ở mức độ đủ xài đây nghĩa là gì là đủ để hiểu được bốn đế là gì nha yeah, hiểu được bốn đế là gì hiểu được bốn sự thật như sao mọi người mọi thứ ở đời là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ đấy thì ờ, khi mà hiểu được bốn đế như vậy đó thì họ thấy ngay rằng cái thân tâm này là đồ ráp ráp nó vừa là ráp mà nó vừa là rác Đấy, có nghĩa là do các duyên thiện ác mà cấu tạo nên thân tâm này thôi và khi đủ duyên thì nó tiếp tục nó tồn tại nhưng mà có một điều nó liên tục biến đổi khi mà duyên nó hết rồi thì nó sẽ biến mất để mà nó tiếp tục tồn tại trong một cái hình thái khác một cái hình hài hiện hữu khác này à, thì cái, cái, khi mà hiện cái người mà có được nhận thức đó thì họ không còn khả năng sinh tử quá 7 lần cho tối đa 7 lần nhớ nha tôi quay lại một người mà chưa có hiểu được bốn đế là một cách là căn bản thì cái khả năng mà luân hồi đó, trong các cõi mà khổ đó, là đương nhiên là dĩ nhiên là một trăm phần trăm này còn khi mình đã là cái người mà có được hiểu biết về bốn đế một cách căn bản bằng cái trí tuệ sơ quả thì um, cái cái khả năng sanh tử nó bị chặn đứng theo mô tả trong kinh thì mình dòng lưng mà mỗi chúng sanh nó giống như một chiếc xe mà đã đi 8.000 tỷ cây số rồi bây giờ chiếc xe nó đã hết xăng máy đã hư và cái người tài xế cũng đã chết à, thì cái chiếc xe đó bây giờ nó chỉ còn lăn có 7 cm thôi cái trớn của nó chỉ còn 7 cm máy nó hư cùng lúc với hết xăng và cái người tài xế đã chết không thì sau cái hành trình đó là mấy ngàn tỷ km à, thì bây giờ chiếc xe đó đối với vị tu đồ quên thì ngày giống như chiếc xe đó nghĩa là nó còn lăn thêm cái bánh nó lại còn xe dịch 7 cm tức là 7 kiếp sống nữa maximum đó. 7 cm tức là 7 kiếp sống nữa thì hết Đấy. mà tại sao tôi hạ xuống còn 7 cm là bởi vì trong cái dòng lương hội nó biết là bao nhiêu kiếp thì 7 kiếp nó không nghĩa lý gì hết à, nó không nghĩa lý gì hết thậm chí 8.000 tỷ cây số nó là mẫu số mà 7 cm nó là tử số thì cái tử này cái phân số này nó vẫn lớn hơn là bảy kiếp trong dòng luân hồi là vì sao vì tám 800 ngàn triệu tỷ km nó vẫn là một con số hữu hạn 7 cm đương nhiên cũng là một cái đơn vị hữu hạn trong khi đó cái dòng luân hồi nó là vô hạn vô thủy uhm, nhớ nha cho nên tôi nói hoài tôi nói rằng cái hột cát trong sa mạc nó vẫn nhiều nó vẫn lớn hơn là những gì chúng ta biết mà so với điều chúng ta không biết đó. cái điều mà chúng ta biết là hữu hạn nhưng mà cái điều ta không biết là vô hạn trong khi cái hột cát nó là hữu hạn và sa mạc nó cũng là hữu hạn đó, nhớ nha ừ, hữu hạn cho nên một cái người mà không hiểu được bốn đế không có hiểu được sự thật đầu tiên đó là mọi thứ là khổ thì họ không có biết sợ và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần người không có sợ sinh tử thì đi vào chùa học đạo ngồi thiền nhiều lắm á, nhiều lắm á, là giáo duyên phải chịu khó lắm khó có được một cái thành tựu nào về kiến thức hay là về uh, hành trì khó lắm bởi vì còn tà tà họ phải thấy sợ thật sự họ thấy rằng có khả năng chịu nay họ chết ngày mai họ chết tuần sau họ chết tháng sau họ chết năm tới họ chết họ phải có khả năng mà sống rốt ráo trong cái cái sự thao thức như vậy đó họ, dạ, họ học mới tới nơi họ hành mới tới chốn được tinh còn ngày nào mà các vị chưa chịu thấy rằng mình á, là một cái con run một con cá một con run yếm khí một con cá mà sống dưới 8 tầng rong và bèo đó mà mình vẫn còn thấy mình có một thế giới bao la để mà tung tăng thì tôi xin chia buồn cùng quý vị nha yeah tôi xin chia buộc là cái khả năng mà thoát ra rất là khó các bạn biết ờ, có ở đây nhiều lần như đặc biệt vào mùa thu mùa thu trên núi rất là đẹp tôi đi một mình lên trên mình đường trên đường núi tôi thấy mấy cái con mà ốc sen đó. tôi có chạnh lòng tôi suy nghĩ trời ơi nó đẹp như thế này ờ, cái chỗ chúng tôi đang ở hiện giờ đó cho phép chúng tôi nói nó giống như nổ mà nó là sự thật nó là một trong bốn chỗ mà đẹp nhất à, trên thế giới mà để quan sát được bốn mùa trong năm thì các vị không có tin nha nó là một trong bốn chỗ đẹp nhất thế giới mà để người ta quan sát bốn mùa bởi vì cái chỗ mà đẹp giống như vậy thì không có không hiếm nhưng mà nó không nó đẹp tương đương thì nó lại không có thể nhìn thấy bốn mùa trong năm bởi vì chỗ chúng tôi có việc có thể nhìn thấy tuyết quanh năm tuyết quanh năm ví dụ như nên, mùa hè mùa thu mùa xuân nhìn thấy mình và đặc biệt ở chúng chỗ chúng tôi nó có một nó có những cái đặc điểm mà chỗ khác không có ví dụ một là ba cái đỉnh tuyết to đùng ba cái ngọn dung frau rồi Eiger với là uh, ờ, Moins là bạn quanh năm thứ hai là cái hồ thun nó xanh quanh năm và cái màu xanh đó ở thụy sĩ chỉ có hai hồ thôi hồ Prien với hồ, hồ thun là nó đẹp quanh năm như vậy cái nó màu nó như màu cái nước hồ nó như bỏ màu ấy. màu siêu thực màu hoang tưởng màu hoang đường màu avatar nha yeah nhưng mà tôi tại sao tôi phải nói nhiều như vậy tôi muốn nói rằng mấy con ốc sên đó đó, đó nó hoàn toàn nó không biết gì hết nó không biết gì hết tôi đứng tôi nhìn tôi nhớ ở ờ, tôi biết cái này chỗ này nó là tên vậy tên vậy trên thế giới nó vậy như vậy như vậy nó có vị trí nó có chỗ đứng như vậy như vậy nhưng mà trong khi đó thì cái con ốc sên đó nó có lầm lũi nó cần mẫn nó cứ bò đi trong cái nỗi niềm vô tri không biết gì hết nó chỉ khác viên sỏi ở chỗ là nó mềm hơn và nó nhớt nó ướt hơn vậy thôi chứ nó không có biết cái gì hết nó biết gì hết nó nhiều viên sỏi vậy đó ừ, thôi thì để tôi kết thúc bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện rồi bu tức là một buổi sáng sáng sớm trời còn sương sương mù dày đặc thì con ốc sên mẹ nó đánh thức con ốc sên con nó kêu con nó là phải lập tức rời nhà bắt đầu một hành trình đường xa thì con nó ngạc nhiên lắm nó nói đi đâu hả mẹ trời sớm quá thì bà má mà nói đi kiếm vợ cho mày thì ốc sên con nó mới đẻ ra nó mới nở nó nhỏ lắm nó nói giật mình nó nói trời đất ơi con tuổi này mà vợ gì mẹ thì bà nói rằng đi chậm như tuổi mình thì tới lúc tìm được con nhỏ mình gợi ý thì con cũng đã trưởng thành rồi nè, đi chậm như mình mà tới lúc tìm được con nhỏ trưởng thành thì con cũng đã trưởng thành rồi câu chuyện đó có thể có người hiểu đó là câu chuyện cười ừ. nhưng mà đối với tôi nó chính là cái lời nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta hôm nay con ốc sên nó nhỏ quá mà mẹ nó bắt nó phải rời nhà từ lúc trời còn mờ sương để tranh thủ đi chứ đi cho nhiều đi cho sai để đi kiếm vợ đi kiếm vợ cho một đứa bé chỉ vì nó đi chậm lắm thì chúng ta cũng vậy nếu chúng ta là đại căn đại trí thì không nói nhưng mà với cái sức bò của chúng ta với cái sức xê dịch di chuyển của chúng ta trong cái phương pháp này thì ngay từ bây giờ ngay lúc trời còn sương này chúng ta phải bắt đầu bò đi học đạo ghi chép suy tư tham vấn hành trì rút kinh nghiệm sâu sắc và đặc biệt nhất học không biết bao giờ cho đủ nhưng mà ngay bây giờ đã là lúc để chúng ta sống chánh niệm sống chánh niệm thì khi sống chánh niệm mình sẽ dễ dàng và nhanh chóng nhận ra mình thiếu cái gì mình mình cần chỉnh sửa khắc phục thêm bớt bổ sung cái gì ngay từ bây giờ right now right here ok tôi phải nghĩ tôi mệt rồi chúc các vị một ngày vui ông tiên sư dạ chúng con cảm ơn sư